Ờ, hôm nay ờ, chúng ta ờ, tiếp tục cái bài giảng hôm trước cái bài giảng về cái nội dung giáo lý căn bản nội dung giáo lý căn bản chúng ta đều biết rằng đó là ừ, Phật pháp có nhiều cách nói nói vắn tắt là chỉ có bài kinh chuyển pháp luân ấy bài pháp thoại đầu tiên của Đức Phật sau khi thành đạo đó chỉ riêng cái bài chỉ hấp lưng là đã gom hết Phật pháp rồi không những Phật pháp của, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà của chư Phật ba đời mười phương được nằm gọn ở trong cái cái cái, cái, kinh chỉ hấp lưng ở trong đó ngài xác định bốn sự thật mà mình không thấy được bốn sự thật đó, đó là ừ, ừ, đừng nói đến cái chuyện mà, mà tu hành giải thoát gì hết cái sự thật đầu tiên đó, đó là mọi thứ ở đời này nó đều là khổ gián tiếp hay là trực tiếp gián tiếp hay trực tiếp mọi thứ ở đời này nó đều là khổ mà mọi thứ cái chữ mọi thứ ở đây đó, mình gạch dưới mọi thứ ờ, chữ mọi rồi chữ thứ mọi thứ ở đời này không bỏ sót cái gì hết mọi thứ nó đều là khổ thì chữ khổ đây nó nó có nhiều nghĩa lắm mà mình nói gọn thì nó có hai nghĩa một là khổ theo cái nghĩa cảm xúc cảm giác cái gì mà nó làm cho thân tâm mình là khó chịu đau đớn sợ hãi thì tất cả những cái đó đều gọi là khổ khổ theo cái nghĩa cảm xúc nhưng mà cái chữ khổ hiểu theo cái nghĩa thứ hai đó, nó là cái gì bất toàn bất trắc bất toàn bất trắc thì cái đó gọi là khổ thì cách chịu khổ thì trong tiếng việt mình có ví dụ như bây giờ mình thấy là ờ, nói theo kiểu cho mình tôi có cái tôi, phần nào là tôi dùng cái hình ảnh ờ, từ ngữ khái niệm của đời sống bình dân mình đấy ví dụ như mình nói là nghèo là khổ tức là đi là điều kiện giáo dục điều kiện y tế điều kiện đi lại điều kiện truyền thông điều khó khăn hết thì mình nói nghèo là một cái khổ thì cái khổ này nó, nó nó vượt khỏi cái cảm giác cảm xúc mà nó là cái tình trạng cái tình trạng tình trạng bất toàn bất trắc của cái nghèo á ờ, đó, trong trường hợp mình thấy cái chữ khổ lúc này nó nó nó nó nó, nó rộng lắm nó, nó rộng lắm nó nó nói đến cái tình trạng và nó bao gồm luôn cả cái cảm xúc và tình trạng trong đó chứ không phải chỉ riêng cái cảm xúc không còn mình nói là đi đi bộ giữa trưa là khổ đói không có gì ăn là khổ lạnh lẽ không có gì mặc không có gì để đắp là khổ cái đó là khổ cảm xúc còn cái khổ cái khổ tình trạng đó, là nghèo là khổ ừ, nghèo là khổ thì ở đây chữ khổ thì nó có hai có nghĩa là khổ cảm xúc và khổ tình trạng nha khổ cảm xúc và khổ tình trạng thì cái chuyện đầu tiên là một cái sự thật đầu tiên đó và cảnh phải xác nhận là mọi thứ ở đời này là khổ là bởi vì ờ, nó đều nằm gọn ở trong hai cái khổ đó ví ừ, dụ như mình thấy một cái hoa bên đường mình thấy cái hoa nó vô tri mình nghĩ khổ là con người mình khổ chứ cái hoa cái bông cái cọng cỏ cái chiếc lá bên đường nó có đi đâu nó khổ nhưng mà bởi vì nó đó, những cái thứ đó, đó hoa lá cỏ đó, đó nó đã tạo nó là một, một phần tạo nên cái, cái thế giới này nó là một phần để tạo nên cái cuộc sống này mình đừng có thấy cái cọng cỏ nó nhỏ rồi mình nói rằng nó không đáng gì nói vậy là sai à. bởi vì nhiều cái cọng cỏ đó, nó làm thành một một một một, một đồng cỏ à. nhiều chiếc lá nó gom lại thành ra là một đống lá mà lá nó đâu nó ra là nó từ cây mà nhiều cây nó cộng lại thành rừng thành vườn nha ừ. cho nên mình thấy rằng thế giới này nó là đồ rác có nghĩa là từng cái cái món rời rạc nhỏ nhoi bé mọn nó cộng hưởng lại để làm ra một cái lớn lao hơn thì nhiều cái lớn lao như vậy nó cộng lại nó thành ra cái gọi là thế giới nói như vậy có nghĩa là từng chiếc lá bên đường nó cũng là khổ là vì sao bởi vì nó là một mảnh một mảnh một phần của ngàn tỷ một phần của nhiều ngàn tỷ cái ừ, thành tố mà cấu tạo nên thế giới này thì trong thế giới đó có máu và lệ có sinh ly tử biệt có muốn mà không được có cái ờ, thương phải xa ghét phải gần lặp lặp lặp lặp chứ còn mình không thể nào mình đi mình mình tách rời một cái chiếc lá tách rời một cọng cỏ ra khỏi cuộc đời này nói vậy không được tuyệt đối không được bởi vì cái việc tưởng tượng một thế giới không có cỏ thì sao sống không có bọ cỏ vậy đầu tiên là mình thấy không có cỏ là không có côn trùng nè không có cỏ là không có bò dê cừu nè à, thấy chưa à, và cỏ nó là một dấu hiệu sinh học ừ, cho thấy à, ở đất cái môi trường sinh thái nó ok à, e-, ecology ở đó là ok thì là là mình mới là, là sống được chứ phải không cho nên là từng cọng cỏ từng chiếc lá tôi nói tới nó lui hoài nãy giờ là tôi nhấn mạnh là không có cái gì là nhỏ trên thế giới này vì sao vì từng thứ nhỏ nhoi bé mọn vô danh ờ, vô ích vô tích sự nhất trong cái con mắt của mình thật ra nó là một mảnh vụn của hàng ngàn triệu tỷ thứ mà làm nên cái thế giới này Dạ. nếu mỗi giọt nước đều nói rằng tôi không đáng gì dạ, nếu mỗi giọt nước đều nói như vậy tôi không đáng gì cho nên tôi không cần hiện hữu thì như vậy làm gì có đại dương làm gì có biển cả nha nếu mỗi giọt nước đều nói một câu giống nhau đó là tôi không đáng thôi tôi bốc thôi tôi bốc hơi giọt nào giọt nước nào cũng nói như vậy thì các vị biết nhiều giọt nước nó làm nên một thùng mà nhiều thùng nó làm nên một vùng biển mà nhiều cái vùng biển nó làm nên một đại dương nha nhớ cái đó và chúng ta cũng biết rồi à, đại dương nó chiếm tới 3 phần tư diện tích của trái đất này. mà trong đó là cái mà cấu tạo nên đại dương chỉ là từng giọt nước thôi cho nên trên đời này không có cái gì là nhỏ tuyệt đối cũng không có gì lớn tuyệt đối là chỗ đó đó không có cái lớn tuyệt đối là bởi vì nó một là nó có cái lớn hơn hai là nói nó lớn nhưng thật ra nó được cộng ghép bởi, bởi vô số cái nhỏ chứ không có cái nào gọi là lớn hết bởi vì nó mỗi cái mà mình gọi là lớn là vĩ đại khổng lồ hoành tráng nó đều là sự nó là cái chỗ tổng hợp cái chỗ gặp gỡ của vô số cái thứ bé mọn nha ừ. chính vì cái bản chất thế giới nó là vay mượn nó là đắp đổi nó là phù du nó là do các điều kiện mà có rồi cũng do các điều kiện mà mất đi à, cộng chung hết những khía cạnh ấy lại nha. thì đức phật gọi thế giới này là khổ trực hay là giác tiếp là khổ đều khổ tình trạng nha như vậy thì cái cái sự thật đầu tiên phải thấy đó là tất cả mọi thứ ở đời đều là khổ rồi cái sự thật thứ hai chúng ta thích cái gì trên đời này chúng ta ghét cái gì cũng là thích trong khổ và ghét trong khổ và cái thích và cái ghét đó, nó bổ trợ ờ, nó quy định ờ, nó sản sinh nó tương tác ra nhau cái này giúp cho cái kia có cái khổ cái vui cái thích ghét nhớ nha khổ vui thích ghét không có khổ thì không có vui không có thích thì không có ghét Đấy. cho nên cái sự thật thứ nhất mọi thứ đều là khổ khổ ở đây thì có chỗ phân tích là khổ khổ hành khổ ngoại khổ mà vì tôi giảng cho trong zoom á zoom mà zoom đại chúng thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có một lớp intensive thì tôi mới nói sâu về ba thứ khổ đó còn giảng cho đại chúng thì tôi chỉ nói gọn cái hai thứ khổ thôi <clears throat> đó là khổ về cảm giác cảm xúc và cái khổ thứ hai là khổ bản chất khổ tình trạng nha thì tất cả mọi thứ đều là khổ dán hay là trực tiếp Ừ, bản thân nó là khổ hoặc là nó là điều kiện để tạo ra các khổ thì cũng đều được gọi chung là khổ uhm, rồi cái sự thật thứ hai tất cả những gì ta thích đều là thích trong khổ mà thích trong khổ có nghĩa là ta lại tiếp tục đầu tư ừ, nuôi dưỡng và là tạo lập gây dựng cái khổ mới à, mình thích lập gia đình à, mình muốn có vợ chồng muốn có hôn nhân muốn có con cái muốn có sự nghiệp thì có nghĩa là mình đã thích cái đó có nghĩa là mình phải chấp nhận bao nhiêu cái hệ lụy đi ra từ đó mình thích đua xe mình thích chân diện mình thích ăn nhậu mình thích bài bạc mình thích chích hút à, mình thích à, bất cứ cái gì thì đằng sau cái thích đó là một núi hệ lụy gắn liền cho nên à, bất cứ cái thích nào cũng là thích trong khổ đó là nói theo cái kiểu mình nôm na còn nói theo kiểu rốt ráo trong nhà Phật bất cứ cái thích nào nó cũng đều tạo ra những cái tâm đầu thai cho một cái cảnh giới tương ứng với cái thích đó nhớ nha là đó là nói rốt ráo còn nếu mình nói kiểu mà dân gian nôm na đó cái thích nó không có tách rời cái ghét không có tách rời cái ghét và cái khổ nó không tách rời cái, cái, cái, cái sướng và cái sướng nó không tách rời cái khổ khi mà mình thích chăn em nệm ấm thì có nghĩa là mình ghét sợ cái đối lạnh và yêu đúng không chân em nệm ấm quần lão lụa khi mình thích cái đó có nghĩa là cái gì mình ngược lại cái đó làm làm mình khổ à, chắc chắn như vậy thôi thích ấm thì ghét lạnh thích mát thì ghét nực thích mềm thì ghét cứng thích mình thì ghét cái gì nhám đúng chưa ừ, nhám cho nên tất sự thật thứ nhất là tất cả mọi thứ đều là khổ cái sự thật thứ hai đó là thích cái gì cũng là thích trong khổ và chính cái thích đó nó lại tiếp tục tạo ra một cái khổ mới cái thứ ba đó sự thật thứ ba đó là khi nào anh không còn thích nữa thì lúc đó anh đã thật sự là hết khổ bởi vì anh không còn thích nữa nên anh không còn đầu tư cái khổ mới nha và tôi nhắc lại dầu là cung vàng điện ngọc cảnh trời trên tiên giới tiên đồng ngọc nữ hay là ở dưới chính tầng địa ngục hay là ống cống hầm cầu ở tất cả những cái nơi mà tôi vừa kể đều có một điểm chung đó là có rồi mất không có nào bền hết khổ cỡ nào thì cũng có lúc nó chấm dứt nhưng mà nó hết khổ rồi nó được sẽ nó chuyển qua vui mà hết vui rồi nó chuyển qua khổ nó làm nên cái cuộc trầm luân sinh tử của chúng ta à, bằng cái sự ghép nối của hai thứ đó nha của hai thứ đối lập đó ừ. có dịp chúng ta nói về cái khía cạnh mà gọi là, à, gọi là đắp đổi cái chuyện đắp đổi trong đạo Phật thi đó. có âm có dương có tương đối có chân đế có trục đế đã đành nhưng mà có âm có dương có trên có dưới có trong có ngoài có cao có thấp có sạch có dơ có đẹp có xấu chính vì trong cái điên đảo vọng tưởng đó. À, ờ, cho nên chúng ta không chịu thấy rằng mọi thứ nó chỉ là những gì à, được các cái điều kiện à, tạo sinh à, rồi dẫn đến tiêu tán à, trợ sinh rồi tiêu tán đều do các điều kiện à, tất cả chỉ cái sanh và diệt thôi tôi đã nói không biết và là bao nhiêu lần à, chúng sinh trong đời có gọi là có ba hạn cái hạn thứ nhất là chỉ biết thích ghét buồn vui bốn bốn cái đó thôi nha thích ghét cả đời sống chỉ biết thích ghét buồn vui dầu mang thân con người nhưng mà sống y như con thú vì con thú nó cũng chỉ có bốn cái đó là thích ghét buồn vui có được cái thích thì nó vui mà gặp phải cái ghét thì nó buồn nó khổ nha ừ, cái hạng thứ nhất là chỉ biết ờ, thích ghét buồn vui cái hạng thứ hai đó là biết thiện ác tốt xấu ừ, nhưng mà cái biết này chưa được chưa có đi đi xa được là vì sao là vì cái cái hạng thứ hai này nó biết phân biệt thiện ác tốt xấu để làm chi để gọi là tiếp tục trốn khổ tìm vui cái điểm đồng của hạng thứ hai và hạng thứ nhất nó điểm đồng của nó là nó còn bận tâm tâm đến cái thích ghét buồn vui nhưng cái hạng thứ nhất nó nó chỉ biết thích ghét buồn vui mà không phân biệt tốt xấu đó là ai đó là súc sinh đó là loài sa đọa và đó là những con người mà thiếu cái này thiếu cái trí, cái trí tuệ nha thiếu cái chánh pháp cái hạng thứ hai nó cũng chìm sâu ở trong cái thích ghét buồn vui nhưng mà nó khá hơn một chút là nó còn biết là uh, tu nhân tích đức không nhưng mà để gì để nó tiếp tục nó quẩn quanh trong cái trốn khổ tìm vui Đấy. cái hạng thứ ba là nó, nó, nó có một điểm đồng với hạng thứ hai ở chỗ là nó cũng là lắm ác hành thiện nhưng cái điểm dị biệt của nó điểm khác nhau ở hai cái hạng hai ba đó là hạng thứ hai nó sống thiện lánh ác để mà tiếp tục quẩn quanh trong cái gọi là thích ghét buồn vui nhưng mà hạng thứ ba đó thì sống thiện lánh ác nhưng mà với một cái mục đích lý tưởng là không còn sanh tử không còn thiện ác buồn vui nữa nha thì ở trong cái sự thật thứ ba này nè cái người nào hiểu được cái sự thật thứ ba này nè hiểu được rằng ngày nào không còn thích không còn ghét thì cái đó cái, cái giây phút đó cái trạng thái đó nó mới thật sự là an lạc thật sự là giải thoát nha ừ. còn thích là còn phải gặp cái ghét còn có vui là còn có khổ thì chỉ có cái ngày nào chấm dứt được cái thích đó, thì mới không còn cái ghét mà chấm dứt được cái thích thì nó không còn đầu tư cái mới nữa nha cho nên cái sự thực thật thứ ba là sự vắng mặt của tất cả cái sự đam mê yêu thích đó gọi là sự thật thứ ba là diệt đế đó. rồi ba cái nhận thức từ nãy giờ đó nhận thức về khổ nhận thức về con đường dẫn đến khổ và nhận thức về cái cứu cánh hết khổ à, thì cái nhận thức đó ba cái nó cộng lại nó chính là sự thật thứ tư đó là con đường thoát khổ tức là ngày nào mà anh sống anh hành động mà trên một cái lý tưởng là không tham không thích nữa à, sống bằng cái lý tưởng chánh niệm là làm gì biết đấy và bằng cái lý tưởng trí tuệ có nghĩa là biết rõ nó là cái gì à, biết mình đang ra sao và biết những cái đang diễn ra đang xuất hiện đang hiện hữu đó là cái gì biết rõ quá và biết rõ hao biết rõ hao và biết rõ quá biết cái gì đang xuất hiện ừ, biết mình đang như thế nào và biết những cái đó đang ra sao biết nó bản chất của nó là gì ừ, chỉ có hai cái đó thôi thì biết rõ như vậy được gọi là biết được sự thật thứ tư biết được cái đạo đế nha yeah ở đây tôi cố gắng tôi không nhắc gì đến cái thuật ngữ bát chánh đạo đây hết, bởi vì bát chánh đạo là gì đó là cái cách phân tích rộng của ba cái nhận thức nhận thức ờ, mà tôi vừa nói nó nhận thức rằng mọi thứ đều là khổ thích cái gì cũng là thích trong khổ muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa thì ba cái nhận thức đó nó chính cộng lại nó thành ra bát chánh đạo nhớ nha ừ, ba nhận thức đó cộng lại thành bát chánh đạo thì cái nội dung của các bài kinh giới pháp lưng là như vậy đó, đó nội dung nó là như vậy và trong suốt cái thời gian 45 năm hoàng pháp Đức Thế Tôn ngày thuyết giảng vô số pháp thoại tôi nói vô số rồi tôi nói nghĩa đen đấy vô số nhiều lắm nhưng không phải tất cả những gì ngày giảng chúng ta đều được biết phải phải nhớ cái đó không phải tất cả những gì ngày giảng chúng ta đều được biết ngày giảng đó là đời hoàng pháp của ngài là 45 năm thì chúng ta chỉ được biết phần lớn những cái pháp thoại của 25 năm cuối thôi tôi nói phần lớn có nghĩa là không có phải là tất cả mà chỉ là almost almost thôi ờ, là phần lớn những pháp thoại mà người giảng của 25 năm sau chỉ còn 20 năm trước là ngày giảng cái gì gần như mình không biết thì dĩ nhiên mình ờ, mình không biết chính xác nhưng mình cái nội dung mình đoán được thì ngày cũng là là thuyết pháp giải thoát thôi à, thuyết dạng con đường giải thoát nhưng mà cụ thể là thuyết nói về cái gì chi tiết ra sao cho đối tượng nào thì phần lớn là chúng ta không biết là vì sao vì trong kinh ghi rất rõ là là là sau khi có nghệ an đó, thì những cái tháp thoại của thế tôn mới được trùng thuật mới được ghi nhận à, chứ còn trước đó thì không trước trước đến đức thế tôn có thường xuyên ngày đi một mình hoặc là ngày đi với ngày nghề nagita đi với ngày na nagasamala đi với ngày nê khí giá đi với ngày upavana à, đi với các vị đó mà những vị đó thì nghe sao biết vậy chứ các vị đó không có cái khả năng ghi nhớ một cách chính xác và đầy đủ như là ngạ nan và các vị đó cũng không có cái tâm nguyện trở thành cái người giữ kho chánh pháp như là ngạ nan ngạ nan người được gọi là hâm thành ra cái gari cá có nghĩa là cái người giữ kho đó có nghĩa là những gì đức, đức thế tôn mà các vị tôn túc mà thuyết giảng mà ngài nghe được là ngài giữ lại hết ừ. thì cho nên chúng ta biết rằng toàn bộ 45 năm hoàn pháp đó của thế tôn ấy, thì coi như là nội dung chỉ là triển khai cái bài giảng đầu tiên thì toàn bộ toàn bộ bảy cái tuần lễ bảy tuần lễ bảy tuần bảy bốn chín bảy tuần lễ đầu tiên sau khi mà ngài thành đạo đó thì ngày dành hẳn bảy tuần đó không ăn uống không ăn uống không bài tiết gì hết chỉ có uh, nhịn đói rồi suy tư về chánh pháp suy tư về tất cả những cái gì mà ngài đã chứng ngộ dưới gốc bồ đề trong thời gian nháy mắt chúng ta phải nói là nháy mắt nháy mắt là sao có nghĩa là trung kinh nữa cái lúc mà canh thứ ba khi mà ngài quán thấy à, nhân lưng hồi và quả lưng hồi ngài bỏ ra nguyên một cái canh một ấn độ đêm mới chia làm ba canh thì nguyên cái canh một ngày quán về cái quả luân hồi là kiếp xưa ngày à, ngày sanh ra ở đâu giàu nghèo sướng khổ đẹp xấu yểu thọ thế nào lặp lặp lặp lặp lại và ngài thấy rõ ngài như thế nào để người khác cũng sanh tử luân hồi buồn vui sướng khổ như vậy thì cái canh đầu tiên là quán về quả luân hồi gọi là túc mạng minh cái canh giữa ngày quán về cái nhân luân hồi là ngài thấy rằng những cái sướng khổ buồn vui ấy là từ đâu ra à, thiện nghiệp thì nó cho ra hỷ lạc và ác nghiệp thì nó cho ra khổ ưu à, thiện nghiệp thì dẫn đến các quả nhân thiên và ác nghiệp thì dẫn đến các tội xa đọa Ờ, nhà quán sẽ nguyên cái đề tài đó trong canh giữa rồi cái canh cuối đó ngày mới kết hợp hai cái cái nhân và quả lại ngài thấy rằng mọi thứ nó đều ờ, diễn tiến theo nguyên tắc gọi là giáo lý duyên khởi do vô minh trong bốn đế mới tạo ra các nghiệp thiện ác cho có nghiệp thiện ác mới có các tâm đầu thai do có các tâm đầu thai vào các cõi cho nên mới có sáu căn do có sáu căn mới có niềm đam mê trong sáu trần do có niềm đam mê trong sáu trần này nó mới có sự chấp thủ ờ, do có chấp thủ đó lại tiếp tục tạo ra tâm đầu thai mà do có tâm đầu thai thì nó lại tạo ra các hiện hữu và do mang thân hiện hữu thì nó bắt đầu có sướng khổ buồn vui do trốn khổ tìm vui mà người ta lại tiếp tục làm ra các nghiệp thiện ác nó cứ vòng vòng vòng vòng như vậy nhìn người thấy là người chính vô thượng chánh đẳng cảnh giác mà tại sao cũng chứng la hán mà tại sao cái cái la hán của ngài được gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác là vì sao là bởi vì thứ nhất cái chứng ngộ nó không do thầy tự ngài thấy cái thứ hai ngài thấy không sót một cái cạnh nào hết thấy rõ về quá khứ không giới hạn tương lai không giới hạn hiện tại không giới hạn đồng thời ngài biết rõ từng chúng sinh mà ngài gặp cái người này nè có khả năng giác ngộ hay không giác ngộ bây giờ hay là một tháng sau một năm sau 10 năm sau hoặc kiếp sau hai ngàn kiếp sau một triệu kiếp sau người này bây giờ là thích hợp với cái pháp thoại nào đề tài nào vấn đề gì chủ đề gì họ nghe họ đắc họ hiểu cái chuyện cái khả năng này ở phần độc giác tức là Phật duyên giác á, và, và và và hàng tinh văn không có khả năng đó không có cái khả năng đó một cách rốt ráo có nghĩa là nhiều lắm thì nhìn biết là cái người này trí nhiều người này tham nhiều người này à, nóng tính người này u mê chậm lục trì độn biết vậy thôi nhưng mà biết chính xác là người này á, là thích hợp với cái gì người này có thể độ cho đắc đạo được hay không đó, thì ừ, mấy chục phần trăm mà nhưng mà riêng ngài là một trăm phần trăm biết độ được hay không và độ bằng kiểu gì ừ, ờ, một cách tường tận chi tiết còn hơn là nhìn thấy một cái hột gạo trong cái lòng bàn tay cho nên cái sự chứng ngộ của ngài được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác có nghĩa là không có cái chứng ngộ nào cao hơn anuttaro là không có cái cao hơn có nghĩa là chư Phật ba đời chỉ có bằng nhau chứ không có vị nào hơn kém vị nào hết cho nên là vô thượng là chỗ đó không, vô thượng không phải là không có cao mà vô thượng là không có cái cao hơn nhớ nha không có cái cao hơn thì như vậy tổng hợp lại từ cái giáo lý bốn đế đó, chúng ta biết được cái giáo lý duyên khởi đấy từ cái giáo lý duyên khởi đó chúng ta lại biết thêm đó, cái giáo lý gọi là duyên hệ đó, giáo lý duyên khởi à, là gồm 12 gồm 12 cái gọi là mắt xích à, cấu tạo cái dòng lương hồi này còn cái duyên hệ đó là cái cách thức mà 12 mắt xích đó nó làm việc với nhau một cái là cái duyên sinh là 12 cái mắt xích đã cấu tạo nên dòng luân hồi còn cái 24 duyên duyên hệ đó đó là cái cách thức mà mà 12 mắt xích này nó nó ràng rịch với nhau ra sao ừ. thì à, kỳ rồi tôi có nói là kỳ này tôi sẽ giảng về cái giáo lý căn bản nha thì giáo lý căn bản chúng ta biết vào thế kỷ thứ năm thế kỷ thứ năm thế kỷ thứ năm à, tức là thế kỷ thứ năm thế kỷ thứ năm thì có một cái ông ông ông ông ông, ông ờ, thiện nam ngưỡng độ ừ, ngưỡng nam ngưỡng độ ông ờ, các vị còn nghe rõ không dạ con nghe rõ lắm sư dạ rồi con có một cái ông ông phật tử ông người ấn độ đó ông có một ông ờ, tới ông thưa với sư phụ của ông là ngài anuruddha ừ, anuruddha ông nói rằng đó là con nghe đó là luật tạng là là là nội dung là là đức phật ngày dạy cho tăng ni về những gì mà nên làm và không nên làm đó là tặng luật để hoàn bình còn tặng kinh á, là những cái pháp thoại à, dài ngắn trong các hình thức à, trường hàng hay là kệ ngôn mà đức thế tôn và chư thánh tăng cao đồ đã thuyết giảng để độ cho các đối tượng khác nhau trên đường hoàng pháp ừ và cái nội dung của kinh tạng tuy phong phú nhưng mà có nhiều điểm rút mắt mơ hồ ờ, ngày xưa Đức Phật ngày nhìn tâm người ta ngày giảng thì người ta hiểu nhưng mà hôm nay mà nếu người đời sau mà mở cái cái cái, cái kinh tạng ra mà đọc có nhiều chỗ mình cũng hiểu à, thì chúng ta chỉ có hai nguồn nguồn một là phải đọc vào cái commentary tức là cái sớ giải của tâm tạng do các vị a la hán giải thích cái nguồn đó là nguồn một còn nguồn hai đó là để hiểu được kinh tạng là chỉ có cái chìa khóa duy nhất đó là tại a thì đạm tại Abhidham có hai cái nội dung một là, là giải thích tặng kinh và thứ hai là trình bày những thứ ờ, những thứ mà tặng kinh ấy, trình bày một cách là uh, cận nhân tình trình bày một cách nôm na đó, thì tại Abhidham có, có cái nội dung là giải thích những vấn đề đó ờ, một cách gọi là rốt ráo tận cùng ừ. thì ông nói rằng nếu mà nói như vậy thì tạng a nó quá quan trọng mà con xin thưa với ngài nó cũng đọc vô đó rồi con nghe giải là không có tài nào con hiểu mà con biết rằng là có vô số người giống hệt như con hôm nay con xin ngài vì là lòng đại bi hả ngài làm sao mà cho có tại ngài thì đàm nó đọc cho nó dễ hiểu à, và người đời sau nghiên cứu tại thì đàm không có nhức đầu bởi vì có được à nã thì đàm thì đối với tặng hai tặng còn lại là không thành vấn đề thì ngài Neruda ngài trong cái tài liệu mà tôi đọc được thì không có nói rõ ngài là thánh hay phàm chỉ biết ngài là một vị gọi là uyên bác dạ, tinh thông tam tạng ngài nghe cái lời yêu cầu đó ngài thấy hợp lý vô cùng hợp lý cực kỳ hợp lý và ngài thấy cái chuyện mà mà mà mà, mà, mà, mà thực hiện một cái chìa khóa mà, mà, mà, mà nghiên cứu ở tự đàm nó là chuyện cấp thiết cho nên nó là ngài đã biên soạn cái bộ gọi là Abhidhammatta Sangha tức là bộ bộ là bộ là thắng pháp tập yếu hoặc là thắng pháp nghĩa nhiếp ừ, bộ đó thì gom toàn bộ những vấn đề được nhắc đến trong 12 cuốn A Tỳ Đàm tức là trong 7 bộ A Tỳ Đàm trong 7 bộ A Tỳ Đàm mới gom lại gom là thành chín chương chín cái chapter ừ, chín ừ, chapter à, chính chương thì à, với chính chương đó thì người ta có thể nghiên cứu tạng Atinam suôn sẽ dễ dàng hơn à, hứng thú hơn ừ. và đồng thời đó là với cái nội dung của chính chương đó nếu mà mình không có dùng để đào sâu Atinam mà mình dùng cái kiến thức chính chương đó mình quay qua mình nghiên cứu tặng kinh đó thì ừ, cực kỳ đắc dụng nha very useful um, very helpful cho nên đó là ngày mới là, là biên soạn cái quyển đó thì cái nội dung của chính chương nó là cái gì um, thì bữa nay tôi mới uh, điểm sơ nội dung để cho bà con nghe thì tự bà con tìm mà tôi cũng nói luôn là chúng ta trước mắt thì chúng ta có ba cái bộ sách ờ, vừa là ờ, bản dịch à, không đều là tiếng Anh hết nhưng mà đều là ba cái tài liệu nghiên cứu ở Atida mà mà cũng là ba cái tài liệu mà có thể nói là chìa khóa cẩm nang sách gối đầu cho Phật học đó ba tác giả mà tôi đặc biệt tôi đặc biệt tôi lưu tâm mà tôi, tại sao lưu tâm bởi vì tôi thấy ba tài liệu nó sáng nhất mà được biên soạn nhắm cho cái giới ừ, độc giả mà tây học á, thầy học là sao? Tức là, là những độc giả mà xài tiếng Anh đó. Bởi vì nguyên thủy ba cuốn nó được viết ờ, cũng là nhắm đến là, là, mọi người chứ không riêng gì người bản xứ. Thứ nhất là Nguyễn Cổ Tích Lan. Cái bộ đó vừa là bản dịch mà vừa là, là bình chú yeah, ờ, điên khảo luôn. Đó là cái quyển Apinham Hamad của ngài Narada ở đây ông kiên ông nhân lục dùm bỏ lên cho bà con nhờ ha đánh dùm tôi cái quyển mà compendium compendium compendium of uh, Abhidhamma gọi là Buddhist philosophy compendium của ngày ngày ngày Narada người Tích Lan nhớ nha còn không nó vô Google đánh chữ Abhidhamma cũng được Abhidhamma by Narada cũng được nữa. để vậy đó quyển đó là đặc biệt mà ông Phạm Kim Khách ông dịch là gì ta ông dịch là, là, là, là vi diệu pháp khái lược đó là dịch cái vị của ngài Narada rồi cái bộ thứ hai cũng là bản dịch của cái Abhidhamma Sangha nhưng mà do một tác giả khác đó là ngài à, Jagdi Jagdi Kashyap ờ, Jagdi Kashyap Kashyap là tôi spell là K A S H là Henry ha rồi Y A P ừ, Kashyap Abhidhamma by Kashyap cũng được đó là, là, cho ra như vậy thì quyển thứ nhất là quyển ờ, Abhidhamma mà của ngài Narada của Tích Lan quyển thứ hai là quyển Abhidhamma của ngài Kashyap tức là Kaspar đó người viện viện trưởng viện trưởng của Nalanda đó. cái quyển thứ ba là quyển Buddha Abhidham của ông Mem Tinh Mon người Miến Điện nha ừ, thì tôi nói lại sau này thì chúng ta có nhiều lắm sau này mình có cái bộ A của ngài Sila ngày ngày Silananda rồi à, của ngài của ngày ngày rê ngày rê bắt tát Tham Ma hâm na rê Bát tát Tham Ma rê Bát tát người, người miến điện mà người sống ở ờ, anh nha thì sau này mình có thêm hai bộ đó nữa của ngày silananda và của ngày ngày rê bắt nhưng mà đó là sau này nhưng mà ba cái bộ mà được xem là, là căn bản mà trước đó, đó trước khi ba bộ này được biết tới đó là bộ nhà Kashyap uh, viện trưởng Nalanda một quyển đó là của ngài Narada một quyển của ông Memtimon Tinh và cộng thêm ngài Silananda và của ngài Repata tổng cộng là mình có năm cuốn và tôi xin ờ, trấn an ờ, bà con bảo đảm cho bà con yên tâm là năm cuốn này cực kỳ dễ đọc à, cực kỳ dễ đọc và năm cuốn này đều có bản dịch tiếng Việt hết rồi này và nếu mà bà con mình giỏi tiếng Anh đó thì đọc thẳng tiếng Anh thì thì không còn gì để nói nha ờ, không còn gì để nói và năm quyển này thì là sáng sủa trình bày về Atinam mình đọc mình không có khó khăn này. chứ còn có nhiều cái tài liệu là đọc vô bể mình ví dụ như tài liệu của ngài gọi là Sattham Machotika ngài là người Miến Điện nhưng mà ngài ngày ngày biên soạn bằng tiếng Thái Lan mà, mà để phát hành bên ờ, bên, bên Thái đó làm cái tài liệu mà học học học và dạy cho cái trường đại học uh, uh, mà gọi là Rakham Rakham University ở Bangkok nó kế ở Bangkok kế bên cái chùa <coughs> Arun <coughs> gần Arun gần Wat là Bà Keo Wat Ma Tháp nguyên cái, cái quần thể là tự viện lưng danh của Thái là nằm ở đó trong đó có cái trường đại học quốc gia đại học Abidam là Rakham Rakham thì ngày là ngày sắp thăm ở Chotika ngày miếng điện ngày ngày nhìn được mời qua đó để mà giảng Abidam trong uh, thời gian là ngày là người gọi là khai sáng viện đại học đó từ ngày tình sự là học trò học trò của ngày đó thăm ở Chotika sắp thăm cho Chotika ngày viết thì cái quyển của ngài cái bộ của ngài thì phải nói là nội dung cực kỳ huyền thoại xuất sắc xuất sắc à, nhưng mà có điều kiện với tiếng Thái thì cái cách trình bày của bộ đó thì mấy con mọc sách thì mê chết bỏ nhưng mà mấy cái người mà cái sơ cơ mà gặp cái bộ đó là khóc rầm nha thì chúng ta ờ, cũng được biết là toàn bộ cái phần đó đã được gọi là thượng tọa sáng nhiên à, bây giờ ở ờ, bên Virginia Hoa Kỳ thượng tọa dịch hết à, nhưng mà không biết vì lý do nào mà thượng tọa chỉ in cái kiểu nội bộ thôi in kiểu nội bộ thôi wow ông ông ông ông, ông Đấy, ông kiên ông nhân như hay nè đó, kiếm thêm năm cuốn năm cuốn nha một của narada rồi kashyap thêm kashyap nữa kashyap rồi của memtinmon memtinmon là quyển là đi mà tôi dịch rồi đó thì làm sao mà mình liên lạc với thượng tọa sáng nhiên minh mỹ đây để mình xin in mà ấn hành toàn bộ cái bộ gọi là atidam mà gọi là cẩm nang atidam mấy chục cuốn đó cái bộ đó là tôi có thấy qua một lần ờ, bộ đó tôi có thấy qua một lần cái bộ đó mà bà con mà trên toàn cầu nha toàn cầu nghĩa là trong nước ngoài nước Âu Mỹ Úc Á Phi mà có được cái bộ đó của thượng gọi sáng nhiên đó thì coi như là phúc đức ba đời đó không ngủ kiếp người đó nha mà không biết vì lý do nào mà, mà ngài không có chịu in kiểu rộng rãi mà ngài chỉ in kiểu nội bộ đó tức là mấy in mấy in mấy in tự nhà ở nhà mà in kiểu thủ công làm lành mớ mớ gì đó thì mình không biết vài chục vài trăm gì mình không biết nhưng mà theo tôi thấy đó là cái kiểu in thủ công tại nhà bìa bọng rồi tùm lum đó là toàn ở nhà hết ừ. nhưng mà chỉ viên sáng sủa lắm sáng sủa lắm ok đây nhớ nha nhớ nhớ kiếm cho bằng được ờ, bản tiếng anh hoặc là bản tiếng việt của năm cái cuốn mà tôi vừa nói và làm sao mà kỳ kèo năng nỉ mà, mà thượng tọa mà có được cái bộ đó, đó tọa ở ở Virginia là liên lạc về cái chùa chân lý chùa chân lý ở cũng ở Virginia luôn Virginia gần Washington DC liên lạc bây giờ mình lên online mình lên online mình liên lạc ra mà hả liên lạc liên lạc ra rồi bây giờ nội dung của mấy cuốn đó nói cái gì nội dung đó là đã nói rồi nội dung đó là nói về bốn đế là giúp gì trên chia sẻ bốn đế à, chia sẻ 12 nhiên khởi à, bây giờ nội dung nó gồm chín chương chín chương nó nói cái gì thứ nhất chín chương nó xác định cái công thức mà tôi đã nói một ngàn lần trên trên à, các lớp online toàn bộ vũ trụ này gồm có gọi là bao nhiêu hạng chúng sinh đi nữa thì gom gọn lại chỉ có hai đó là phạm thánh không phạm thánh thiện ác chỉ vậy thôi nha thì cái công thức mà làm nên cái thiện làm nên cái thánh đó không nó tức là tâm tâm ở đây mình phải hiểu là một nha tâm là một tâm là cái biết thôi cái be be no bình be là be no bình là cái biết đơn thuần không có thiện ác phạm phạm nha cái Benovin cộng với cái gì ta 13 tâm sở trung tính tức là neutral mental factors à, neutral mental factors tức là 13 cái tâm sở trung tính cộng với 25 cái positive factors à, 1 cộng 13 cộng 25 đó, nó thành ra là tâm thiện của phàm hoặc là tâm thánh nói chung đó còn cái mà mà cái công thức mà tạo nên tâm bất thiện đó tâm xấu tâm ác tâm chẳng lành đó thì nó là một cộng 13 cộng 14 một ở đây có nghĩa là cái biết của tâm không có thiện ác gì hết không phàm thánh thiện ác không dục không thiền gì hết chỉ là cái tâm là chỉ là biết thôi mà cộng với 13 13 đây là cái gì 13 đây là 13 cái thành tố bắt buộc phải có 13 cái tá dược 13 cái tá dược của một viên thuốc nhớ nha 13 cái tá dược của một viên thuốc ví dụ như bây giờ mình không cần biết cái canh đó là canh rau canh trái canh củ ờ, mình không cần biết canh canh rau ví dụ như là rau muống ờ, là rau nhúc rau lan ờ, rau thiên lý là bình bát rau buồn ngót rau mồng tơi mình không cần biết mình chỉ biết rau canh rau canh củ tức là canh khoai lang canh khoai từ khoai môn khoai mỡ còn canh trái ví dụ như canh bầu bí mướp củ hoa gọi canh trái thì dầu là canh gì đi nữa thì nó phải có những cái ừ, nguyên liệu căn bản giống nhau đó là nước muối đường bột nêm đó nước muối đường bột nêm đó là, là là là những cái cái, cái, cái thành tố căn bản thậm chí có người họ còn phải nấu canh đó, là phải phi hàm tỏi và thơm rồi mới bỏ nước vô à, có người họ thì họ kể thêm cái đó còn riêng mình mình kể căn bản mình chỉ là nước nước, ờ, nước lạnh đó muối đường ờ, bột nêm đó là, là, là bắt buộc cho các loại canh à, các loại canh bây giờ dầu đó là canh rau canh trái canh củ đều phải dùng đều phải dùng cái căn bản này mà, mà nước muối đường bột nêm bốn cái này cộng lại nó chưa được gọi là canh chưa, chưa bây giờ mình bỏ cái gì vào nữa mình mới gọi là canh chua mình bỏ cái gì vào mình gọi là canh khoai mỡ khoai môn mình bỏ cái gì vào thì mình gọi là canh mồng tơi cái phần đó là phần phần cộng thêm nha ở đây cũng vậy được gọi là tâm thiện hay là tâm thánh đó, thì nó gồm có một cộng 13 13 này là phàm thánh giống nhau thiện án giống nhau nhớ nha một cộng 13 bây giờ bắt đầu cái này mới quan trọng là cộng với 25 thì là nó ra tâm lành còn 1 cộng 13 mà cộng 14 thì nó ra cộng 6 chỉ vậy thôi à, thì cái chương đầu tiên à, hai cái chương đầu tiên mà của cái cái, cái bộ mà mà mà tôi vừa giới thiệu đó thì nó nói về cái đó đó uhm, nói về cái đó đó nói về cái vụ mà 1 cộng 13 cộng 25 1 cộng 13 cộng 14 ờ, rồi rồi cái chương tiếp theo là bàn về cái gì bàn tiếp theo là ở mỗi cái cảnh giới có tất cả là bao nhiêu cảnh giới tái sinh đó bữa hổm có vô số lần tôi đã nói rồi cái mình gọi là universe cái mình gọi là galaxy cái mình gọi là the world hay là club không hay là the earth hành tinh thế giới hay là thái dương hệ hay là vũ trụ tất cả những cái từ đó theo trong cái từ đàm nó chỉ là một cái trái lựu thôi nó chỉ là một cái trái lựu thôi ở trong một trái lựu như vậy đó nó gồm có mấy chục hộp thí dụ như vậy ví dụ như vậy nha trong một cái hộp mà cái lựu như nó có mấy chục hộp thì mỗi một cái hộp như vậy là một cảnh giới ví dụ như là uh, thi cõi trời địa ngục cõi người rồi tùm lâm hết sắc giới vô sắc giới rồi tùm lâm hết không thì nó nằm hết ở trong một cái, cái trái lựu mà, mà mà mà trong một mỗi trái lựu thì nó có một mặt trăng và một mặt trời nha mà một ngàn cái trái lựu như vậy nó là một cái tiểu thiên thế giới mà hai ngàn cái tiểu thiên thế giới nó là một cái trung thiên thế giới mà ba ngàn cái trung thiên thế giới thì nó làm đó là một cái đại thiên thế giới gọi là tam thiên thế giới tam thiên là ba ngàn ừ, nhớ cái đó và nó có vô số cái tam thiên như vậy vô số đây là countless nhé yeah. đó nghĩa là ba cái trillion ba cái ngàn tỷ là không nghĩa lý gì hết không nghĩa lý gì đâu nó vô số nha yeah tức là mỗi một cái mình gọi là thế giới nó chỉ là một trái lựu thôi à, mà trong trái lựu nó có mặt trăng mặt trời mà cứ một ngàn trái lựu như vậy nó là một cái tiểu thiên mà hai ngàn cái tiểu thiên nó là một cái trung thiên mà ba ngàn cái trung thiên thì nó làm là một cái đại đại thiên hay là tam thiên thế giới à, mà nó có vô số cái tam thiên và cứ mười ngàn cái đại thiên thế giới như vậy nó là một cái zone một cái Buddha zone một cái địa bàn hoàng pháp của một vị chánh đẳng chánh giác và ngoài cái zone này ra nó có vô số cái zone khác mà trong kinh mình chỉ cho biết là có ha trong kinh không có nói thêm không có nhắc đến những cái gì mà đã, đang xảy ra đó chỉ nói vắn tắt là ở đâu cũng vô thường khổ vô ngã ở đâu là cũng vận hành chừng đó ờ, nguyên tố pháp giới ở đâu cũng có sắc thân khí địa xúc sắc thọ tưởng hành thức ở đâu cũng 12 duyên sinh 24 duyên hệ giống nhau chỉ không có bàn thêm mới chi tiết là ở đó bây giờ có Phật ra đời hay không thì trong đây không có nói bởi vì riêng cái khoảng mà mình ở đây mình theo Phật Thích Ca mình hành theo lời dạy Phật Thích Ca là mình đã là, là trọn kiếp không đủ rồi bàn chi chuyển tỉnh trời nha ừ, rồi cho nên bây giờ đó là mình mới bắt đầu thứ nhất mình học về cái công thức mà cấu tạo nên cái gọi là tâm đây tâm chỉ là cái biết thôi còn cái tâm đó tâm thiện tâm mát là do những cái mental factors tức là những thành tố tâm lý mà đi kèm với nó giống như hồi nãy mình nói ờ, nước muối đường bột nêm đó là cái căn bản của những phụ liệu căn bản của một nồi canh nhưng mà chừng đó chưa đủ để gọi là canh gì muốn gọi là canh gì mình phải thêm mình bỏ cái gì tiếp theo mà mình bỏ khổ qua thì gọi là canh khổ qua mình bỏ mướp thì gọi là canh mướp bỏ bầu gọi là canh bầu bỏ hẹ rồi canh hẹ nhớ nha rồi thì như vậy cái mấy cái chương tiếp theo là bàn cái gì bàn là trong mỗi cõi như vậy nó có được bao nhiêu thứ tâm và mỗi thứ tâm như vậy nó đi nó có mặt được ở bao nhiêu cõi đó, mà tại sao mình phải biết cái này là bởi vì mình phải có một cái outline có một cái biết tổng quát về thế giới trước à, mà thời gian có nhiều nhanh thì sao thì 9 tháng mà chậm thì 3 năm còn mà học mà để ra làm thay là 7 năm theo chương trình của Thái không? còn mà nếu mà học để mà lấy cái vốn liếng căn bản thì từ 9 tháng cho tới 3 năm thì có nghĩa là 9 tháng cũng được mà dưới 9 tháng thì hơi khó nha trừ ra cái bậc thượng thừa căn khí mà, mà, mà, mà tuệ giác thẩm thẩm tôi không biết nhưng chứ còn thông thường là từ 9 tháng tới 3 năm chắc ăn nhất ừ. đó là mình học cái đó mình học về cái cấu tạo của tâm pháp thì nó gồm có hai công thức đó là mình học về gọi là cái tâm pháp đây cái là Buddhist psychology nha tức là học hai công thức đó đó một cộng 13 cộng 14 1 cộng 13 cộng 25 à, à, rồi còn cái công thức mà tạo nên là cái cái là, là cái, cái, cái công thức tạo nên tâm pháp còn cái công thức mà tạo nên cái sắc pháp hay là cái tạo ra cái vật chất cái, tinh thần là đã có rồi tức là một cộng 13 đó à, là công thức tạo nên tinh thần tạo nên đời sống tinh thần còn công thức mà tạo nên đời sống vật chất của mình thì nó chỉ gồm có công thức đơn giản đó nghĩa là 4 cộng 24 4 đây là gì 4 này đến đây tức là đất nước lửa gió cộng với 24 có nghĩa là 24 sắc y đại sinh tức là những cái thuộc về vật chất gián hay trực tiếp direct or indirect mà được tạo sinh ra từ bốn đại tại sao tôi không kể là 28 mà tôi phải kể như vậy để cho các vị thấy hai trong 28 nó gồm có hai phần tức là bốn đại và những thứ đi ra từ bốn đại xuất sinh từ bốn đại nha khởi sinh từ bốn đại nhớ nha ừ. thì mình học mình coi, coi cái cảnh giới nào mà có đủ tất cả các tâm các tâm sở cảnh giới nào mà có vật chất có đủ các thứ vật chất cảnh giới nào có một số thành phần vật chất và cảnh giới nào không hề có một mãi may vật chất nào hết Đấy. như vậy mình học về các cõi có bao nhiêu cõi mỗi cõi như vậy nó có bao nhiêu hạng chúng sinh và mỗi hạng chúng sinh như vậy nó có bao nhiêu thứ tâm bao, bao nhiêu cái, cái thành phần tâm lý à, cái, cái, cái thế giới tâm lý của mỗi một cái cảnh giới của mỗi chúng sinh nó ra sao Đấy. rồi tiếp theo là mình học về 12 cái duyên duyên sinh có nghĩa là mình học về cái nãy tôi mới giảng ở đầu đầu đầu đời pháp đầu thời đời pháp đó học ba duyên sinh là mình học mình học để mình hiểu tái sinh là cái gì nhân quả báo ứng là cái gì không? À, chứ là mình đâu có thể nói chung chung đó ờ, thì trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu thì nói gì cũng được mà nó nghèo đằng này ngài phân tích rất rõ à, phân tích rất rõ phân tích rất rõ là cũng như là tại sao mà có cái chuyện gọi là làm thiện làm ác Đấy. tại sao mà cũng trốn khổ tìm vui mà có một cái người cứ ăn rồi là cứ là làm to là những tầm bậy không à, tự do cái chuyện tầm bậy đó nó đọa rồi có người thì cũng trốn khổ thì vui mình nó biết làm thiện ví dụ như vậy thì cái cái cái cái cái, cái, cái tiến trình mà sinh tử của mỗi hẹn nó khác nhau à, và và giàu thiện hay là ác à, thì cứ có mặt ở đời này là mình không ngừng tạo ra những cái những cảnh giới tái sinh mới trong mỗi phút trôi qua chúng ta đang âm thầm kính đáo ừ, gây dựng một cái chốn đi về cho mình trong tương lai Đấy trong mỗi phút trôi qua chúng ta đang lặng lẽ có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó đây đây là cách mà tôi hay thường nói như vậy nha mỗi phút trôi qua chúng ta đang gây dựng một cái chốn về cho kiếp sau mỗi phút trôi qua chúng ta đang có mặt trên cái con đường dẫn về đâu đó Đấy. cho nên người tu hành là phải thỉnh thoảng nhìn xuống chân tức là cái sống chánh niệm đó coi cái mình đang ra sao cái gì đang có mặt tu hành là biết rõ cái hao và cái quát vào chỗ đó chánh niệm để mình biết rõ mình đang ra sao và cái gì đang có mặt ở mình đấy biết rõ biết rõ hai cái này thì tự nhiên mình sẽ biết được cái thứ ba đó là với cái hành trình này mình sẽ đi về đâu khỏi có thầy bà gì mối tự mình mối luôn này mối tự mình mối luôn mình thấy mà coi như mình mà cứ tham sân si mà nó dày đặc mà nó đóng cục đóng tảng đóng khối thế này đó là mình biết đi đâu rồi mà khi nào mình thấy mình sống với tính tấn niệm định tuệ đó là mình biết mình sẽ đi đâu thì hôm qua trong bài giảng intensive đức thì tôi có nhắc sơ cái chuyện này cứ mà tu hành mà ngon lành đó thì có năm con đường sau đây để mà đi một là đắc đạo ngay trong thở bình sinh ngay lúc mình còn khỏe mạnh không đắc đạo ngay trong thở bình sinh cái thứ hai là nếu thở bình sinh mà không đắc thì đắc lúc cận tử lúc cận tử là cái lúc mà mình đang trải qua một cái tình trạng tâm lý rất đặc biệt lúc là cái gì cũng buông hết thì trong một cái tâm trạng buông bỏ triệt để rốt ráo hết mình thì chúng ta lúc đó mà có kiến thức Phật pháp mà cộng với kinh nghiệm tu tập tự quán nữa thì lúc đó mình cái khả năng đặt rất cao cao lúc bình thường rất nhiều lần này cho nên người tinh tấn tu tập niệm xứ thì họ có được năm cái con đường đi một là đắc đạo thở bình sinh hai là đắc đạo lúc cận tử ba là khi về trời thì ở đó có vô số thánh nhân sẵn sàng hỗ trợ mình à, về trời ở đây có nghĩa là về các cõi dục thiên và phạm thiên hiện giờ nó là thánh nhân trên đó là ờ, đông đảo là không đếm xiết rồi ngày hôm qua tôi có nói chuyện này tôi nói mỗi trên đàn kinh nói chứ phải là tôi nói kinh nói nha tức là mỗi một vị chánh đẳng giác ra đời như vậy thì suốt 31.000 đại kiếp sau đó trong tam giới không thiếu thánh nhân 31.000 đại kiếp sau đó không thiếu thánh nhân nhớ nha 31.000 31.000 đại kiếp à, đó chỉ quan tới 31.000 đại kiếp sau đó không có bằng thánh nhân nhưng mà sau 31.000 đó trong thời gian 31 đó nếu có vị Phật khác ra đời thì con số 31 này nó được nối tiếp thêm nữa còn nếu mà suốt 31.000 mà không có vị nào ra đời đó, thì tất cả thánh nhân mà đã có mặt đó đều lần lượt niết bàn hết trong cái thời gian 31 31 ngàn đại kiếp đó rồi cứ chờ chừng nào có vị Phật chánh đẳng giác ra đời thì các ngài lại tạo thêm một cái quãng thời gian 31 ngàn đại kiếp vàng son nữa Đấy, cho nên hôm nay mình có một nơi an ủi rất là lớn tức là cái giáo pháp của Thế Tôn gọi là đạo Phật nguyên thủy đó thì coi như là bây giờ nó nhạt nhòa rồi. trên hành tinh này nó nhạt nhòa rồi ừ bây giờ mình nói đạo Phật là nói cho vui nha cái hành trì của mình đó, nó không phải phải nguyên thủy nhận thức cũng phải là nhận thức nguyên thủy nhớ cái đó cả nhận thức lẫn hành trì gia tài mình có hai cái đó thôi nhận thức và hành trì là đã không còn nguyên thủy rồi Đấy. nhưng mà trên cõi trời đó thì coi như là thánh nhân là coi như nhiều như sao trên trời đông lắm bởi vì trong kinh nói là cái, cái, cái là chư thiên phạm thiên mà chứng đạo trong cái thời Phật không có đếm số được không có đếm không có kể số được không có kể số được nha cho nên cái cái lựa chọn thứ ba cái, cái con đường thứ ba để mình mình cái người tinh tấn mình có một là đạt đạo mình thở bình sinh hai đạt đạo thời cận tử ba là về các cõi dục thiên phạm thiên người tha hồ học đạo với thánh nhân tha hồ được hướng dẫn cái thứ tư nếu về trên đó mà cũng không đắc được gì hết thì khi mà gặp Phật ra đời nó mình sẽ khít ba pin nhà có nghĩa mình sẽ đạt rất là nhanh chỉ nghe ngài nói một câu là mình đã đạt rồi này rồi trường hợp thứ tư nếu mà gặp Phật mà mình cũng cũng lại ừ, có khi Phật ra đời mà, mà lúc đó mình bị ờ, trong một hoàn cảnh nào đó không có, có, có nghe pháp được thì với cái duyên lành ba la mật tự động nó khiến mình chuyển nguyện thành độc giác có nghĩa là thành cái bậc tự ngộ trên không thầy dưới không trò nha à, đó là năm con đường để một cái người tinh tấn tự họ giàu muốn giàu không thì tự động họ, họ lọt hẳn vô trong năm hạng này Đấy. một là đắc đạo thở bình bình sinh hai là cận tử ba là về trời bốn là gặp phật ra đời đắc rất nhanh năm là chuyển nguyện thành độc giác thì thế nào trong rừng cũng có người hỏi cái này ở đâu vậy bố thì tôi xin nói rằng cái này là ở trong tăng chi bộ kinh mà phẩm năm pháp mà mà bà bà con tìm hụt hơi phải không nói vậy là, địa chỉ nó nó hơi bự phải không à, thì thôi cho địa chỉ này gọn nè trong cái bộ Abada ná tâm tạng của 31 một cái phần mà giảng về độc giác mở ra thấy liền này các bạn nó có tiếng Việt rồi nha bạn có tiếng Việt thì đồng đã nói như vậy cái người tinh tấn tu hành nó có năm lựa chọn như vậy Đấy. thì coi như đó là cái bộ mà Abhidham tôi giới thiệu là, là nói về cái gì nói cho mình biết cái cấu trúc sinh học tức là cái đời sống vật chất của chúng sinh cấu trúc tâm pháp tức là đời sống tinh thần của chúng sinh nói cho mình biết cái hành trình sinh tử của mình nó được cấu tạo ra làm sao nó vận hành nó hoạt động nó ra làm sao cái hành hoạt của nó ra làm sao và dạy trong đó bộ đó dạy cho mình biết rằng là duyên hệ là sao duyên sinh là 12 cái mắt xích để cấu tạo nên dòng sinh tử còn duyên hệ là cái cách thức mà 12 mắt xích đó nó làm việc đấy cũng ờ, trong cái bộ đó dành hẳn một chương nói về ờ, là cái, cái diễn biến tâm pháp của chúng sinh đấy cái cái cái chương đầu tiên là bàn về cái bản chất cái cấu tạo của tâm pháp nhưng mà tới cái chương mà chương về chương về chết tới vị thí này này là bàn về cái cách vận hành của nó ví dụ như khi mà mình nói mình tôi thấy một cái hoa thì cái đời sống tâm pháp mình nó diễn biến ra làm sao rồi khi mình thấy cái hoa mình thích rồi từ cái thích mình chuyển qua mình nhớ nhung mình thương tiếc mình hờn giận mình sợ hãi thì lúc đó cái chuyển biến tâm pháp mình nó ra sao cái đời sống tâm pháp cái diễn biến tâm pháp của mình lúc mình thức nó ra sao lúc mình ngủ nó ra sao lúc mà mình lúc giây phút đầu đời của mình đời sống tâm pháp nó ra làm sao và khi mà mình lâm chung rồi cái đời sống tâm pháp ra làm sao rồi qua tới cái diễn trình cái diễn trình cái diễn tiến của sinh học của sắc pháp cũng vậy là lúc đầu đời á, thì cái, cái đời sống sinh học của mình nó được bắt đầu như thế nào và đời sống bình nhật của mình nó ra sao và cuối cùng mình khi mình kết thúc cuộc, cuộc sống mình tắt thở đó Đấy. thì cái cái, cái cái cái cấu trúc sinh học của mình nó sẽ ra sao và ở mỗi cảnh giới như vậy cái cấu trúc sinh học có giống nhau hay không ở ba thời điểm đầu thai bình sinh và tái tục à, bình sinh và mặn trùng có giống nhau hay không mình sẽ được học trong đó này như vậy học về tâm tâm sở à, học về các cõi các cảnh giới này học về các hạng chúng sinh này các hạng chúng sinh đó thì mình không có học mình cứ học lấm đớp lấm đớp mình chỉ biết là có ờ, có con người có chư thiên có ờ, ngạo quỷ có súc sinh nhưng mà thật ra nó chia mà phân loại như vậy chưa có đủ đâu chưa có đủ đâu phải học ở trong cái bộ này mình mới thấy kinh hoàng mà đặc biệt nữa là ngài Sanh Thâm Chúa là viện trưởng đầu tiên người đã khai sáng cái bộ bộ cái, tại cái trường đại học Abhidhamma Rakham Bình Thái đó. ngài nó tổng hợp toàn bộ chấm bản và chú giải để ngài soạn một cái bộ gọi là biên khảo sâu rộng cái bộ Abhidhamma Sangha mà tôi mới mới vừa giới thiệu đó ừ. trong đó ngài cái phần người cõi là ngài giải thích cho mình gọi là ngút ngang luôn bao la ừ rồi ngày cho mình bao nhiêu cái biểu đồ về tâm pháp tức là cấu trúc tâm pháp cấu trúc sinh học dạ, bình thở đầu thai thở bình sinh và thở cận tử chi tiết lắm bao nhiêu là cái bản đồ về 12 duyên hệ 12 duyên sinh và 24 duyên hệ bao nhiêu bản đồ về cái cấu trúc vận hành của tâm và của tâm và của vật này nhớ nha rồi tiếp theo mấy chương sau là ngày bàn về cái gì ngày bàn về ngày bàn một chữ thôi đó là phiền não đó giờ mình nói phiền não chứ mà mình chỉ biết tham sân si thôi nhưng mà có trường hợp Phật kể phiền não nó gồm có hai đó là tham ưu có lúc này kể phiền não chỉ có một đó là dễ ngư à, có lúc này kể là có hai đó là tham và ưu có lúc này kể phiền não có ba là tham sân si có lúc này kể phiền não có bốn đó là tứ phượt tứ phối tứ kết tứ thủ này có lúc mình kể phiền não có mười này có lúc mình kể phiền não có sáu nhớ nha thì tại sao tại sao có lúc kể về có lúc kể khác học rất kỹ về cái phần nó gọi là phần bất thiện tập yếu rồi tiếp theo là ngày trong đó có một cái chương đặc biệt để bàn về cái gọi là giác phần tập yếu có nghĩa là cái cái chương mà bàn về phiền não là bàn về tất cả cái gì mà nó đưa mình đi luân hồi mà thuộc về bất thiện còn bên cái giác phần tập yếu là toàn bộ những cái thành tố tâm lý nào Ờ, mình mà mà, mà được xem là cái con đường giải thoát ví dụ như là tính tấn niệm định tệ chánh kiến chánh tự duy chánh ngữ chánh nghiệp lặp lặp lặp lặp lặp ừ. thì nguyên cái phần đó được gọi là giác phần tập yếu đấy nhớ nha thì nãy giờ tôi cho bà con học cái nội dung học ừ, sơ sơ cái nội dung thì đây là những cái nội dung giáo lý mà bà con bắt buộc phải biết ờ, đó là tôi nhắc lại cho cho mấy cái, cái người mà sơ cơ nhớ này. cấu trúc tâm pháp cấu trúc sinh học à, bộ cái gọi là bối cảnh các cảnh giới tái sinh à, phân loại các hạng chúng sinh trong đời giải thích tường tận cặn kẽ chi tiết rốt ráo cái gọi là nhân quả báo ứng cái gọi là đầu thai tái sinh phân tích rốt ráo cặn kẽ cái gọi là phiền não cái gọi là giải thoát phân tích cặn kẽ 12 duyên sinh và 24 duyên hệ rồi cuối cùng đó là một chương bàn về cái chữ tu Đấy, chữ tu tu ở đây nó gồm có cái gì nó gồm có giới định tuệ à, giới đây là cái gì à, giới đây là gì giới đây là gồm là giới xuất gia và giới cư sĩ giới thân khẩu và giới tâm này à, giới vật và giới tâm giới vật tức là giới thân khẩu còn giới tâm tức là ý đó ừ, đó là giới còn định ở đây có nghĩa là từ cận định trở lên đến phi tưởng phi phi tưởng còn tuệ đây tức là cái hành trình mà tu tập tuệ quán, mà cái tam học ở đây đó được uh, trình bày dựa theo cái bài kinh trạm xe Rattani và bát ở trong trung bộ kinh do ngài sẽ là phát ngài phân tích nhớ nha thì tam học ở đây được phân tích theo cái bài kinh đó, phân tích theo cái, cái, là hệ thống thất tịnh tức là gồm có giới tịnh này tâm tịnh kiến tịnh đoạn nghi tịnh yeah tiến hành tịnh tri kiến tịnh à, tổng cộng lại gọi là thất tịnh thì à, này là ngày phân tích tam học nè phân tích bát chánh đạo ba bảy vô đề phần gom là thành trong bảy cái tịnh đấy thì căn cứ trên bảy tịnh này nó về thì đó là, là về là ngày ngày vì sao là ngày Buddha Kosa nó đã căn cứ vào cái tinh thần tam học và thất tịnh để viết nên cái bộ gọi là Visuddhimagga có nghĩa là, là, là thanh tịnh đạo đó nghe nhớ nghe như vậy là mình vừa học xong gọi là chín chương chín chương của bộ Abhidhammat Sangha chín chương này nó được xem là cái chìa khóa để mở cửa vào bảy bộ A Tỳ Đàm mà đồng thời người mà học xong chính chương này là, là bước vào thế giới kinh tạng thanh thản thông dong như là đứa con mà trở về căn nhà cũ căn nhà hương hỏa vậy thân thuộc quen biết và không có cái gì mà cảm bỡ ngỡ xa lạ hết bởi vì đó là từ đường là hương quả của mình mà nha mà xui một chỗ đa phần chúng ta là những đứa con ngoan không cha không mẹ không biết cha mẹ ông bà đâu không biết đất hương quả là gì cứ đi đâu thấy cái miếu là nhào vô lại xì sụp thấy ông già bà cả là nhào tới kêu ngoại ơi nội ơi thấy bà bà nào trẻ trẻ rụng rồn là gì ơi cô ơi chỉ biết vậy thôi chứ thật ra mình có ông bà cha mẹ có đất từ đường hương quả ngon lành lắm nè ngon lành lắm cho nên đó là là là mình phải có đường để mình trở về mà bữa hổm tôi có nói rồi toàn bộ giáo lý của Phật gom gọn trong cái tinh thần buông bỏ nhớ nha ừ, buông bỏ có ba một là bỏ cái ác để về với cái thiện đó cái thứ hai là bỏ cái riêng để mà để về với cái chung bỏ ác về thiện thì biết rồi Đấy, biết rồi bỏ tham sân si mà trở về với tam học Đấy, bỏ tam độc để về với tam học thì cái đó là hiểu rồi nhưng mà bỏ cái riêng mà để về với cái chung là sao là um, tôi học tôi giỏi tôi dở tôi trí tuệ tôi chậm lục tôi chánh niệm tôi thất niệm tôi thiền định tôi thiếu định thí dụ như vậy đó gọi là sống trong cái riêng Đấy. rồi tiếp theo thầy tôi chùa tôi hệ phái tôi đường lối của tôi quan điểm lập trường của tôi đó là cái riêng trong khi đó mình phải hướng về với cái chung hướng về chư Phật hướng về chánh pháp hướng về lẽ phải hướng về chân lý cái đó là cái chung không cái con đường nào đúng là mình theo ông nào nói đúng là mình theo nhưng mà theo là theo cái đúng đó của ông mà ông đúng là đúng với Phật như vậy cái người mình lạy là lạy Phật mà Phật thì không có một Phật thích ca chính là chư Phật qua đời mười phương nhớ nha còn cái ông thầy mà ông dạy cho mình đó, mà nếu ông dạy trật thì không có gì để bàn mà nếu ông dạy trúng thì ông chỉ là một giọt nước trong biển mình lạy là lạy cái biển nhưng mình không có lạy cái giọt nước đó không? nếu mình có thương lâu lâu cho ông cái gì đó gặp ông chào cái rập rồi sọc nhưng mà cái chánh vẫn là tri ân đại dương chứ không phải tri ân cái giọt nước nhớ nha cho nên bỏ cái riêng về cái chung bỏ cái riêng là đối với mình á mình phải bỏ cái riêng mà đối với thầy đối với hệ phái đối với đoàn thể của mình mình cũng phải là tự cứu mình ra khỏi cái cái, cái dòng ờ, kiềm tỏa nhưng đa phần chúng sanh là cái hoạt động theo cái nhãn hiệu rồi từ đó nó mới nhảy nảy ra cái phe phái vây cánh ờ, mệt mỏi nha cho nên cái buông bỏ là đầu Phật đó, một là bỏ cái thiện về cái ác thứ hai là bỏ cái riêng về với cái chung và cái thứ ba bỏ cái cũ để về với cái mới bỏ cái thấp để lên được cái cao chứ còn gà què ăn quẩn cối xay cả đời làm kiếp kiến bò miệng chén không có khá được nhớ nha phải bỏ cái cũ đi lên cái mới mình hôm nay phải khá hơn mình ngày hôm qua mình năm nay phải khá hơn mình năm tới năm năm trước ngay còn đa phần á mình năm nay khá hơn mình năm tới không mà đúng là mình năm nay phải khá hơn năm trước chứ chứ không thể năm nay mà khá hơn năm tới được nhớ nha nhớ cái đó. năm nay không thể nào hơn năm tới được năm nay mà hơn năm tới là coi như là chỉ có nước mà, mà cạp đất mà ăn right một điều nữa mà tôi đặc biệt muốn gửi gắm trong cái bài giảng sáng nay cho cái room này đó là tất cả cái gì mà ta có được từ kiến thức cho đến hành trì nó đều là những cái trạm dừng trên con đường vạn lý nó là nhà ga nó là phi trường nó là bến cảng bến tàu chỗ neo ghe buộc xuồng chứ nó không có phải là cái chỗ mà gọi là đời kiếp mình ở đó bởi vì đã nói con đường là cái chỗ để mình đi chứ phải con đường mà là phải chỗ mình ở cái nhà mới là chỗ mình ở chứ còn cái con đường hoặc là cái trạm đã nói cái trạm rồi trạm hay là đường có nghĩa là chỗ để mình đi chỗ mình ghé ghé tạm thôi nhớ nha đường để đi mà trạm để ghé còn ở là về nhà kìa. nhớ cái đó cho nên mọi thành tựu của mình nó chỉ là cái trạm dừng trên đường mà thôi tuy nhiên chúng ta cũng nhớ một điều muốn lên máy bay là phải có cái vé bay rồi xuống đất rồi về tới nhà rồi thì cái vé máy bay đó nó không còn giá trị nữa chứ mình không thể nào mình thấy cái vé nó nên giá nó cả mấy ngàn đồng mình quý quá rồi cái mình mình mình mình à, đi xong cái chuyến đó mình đem về nhà bỏ trong, trong, cái xếp bóc mình gửi nhà băng thì cái đó là, là xin lỗi cái đó là tôi về ba trại tiếng Việt Nam kêu là ba trại còn mình cái từ sang nó kêu là tâm thành có cái từ bình dân kêu ba trại nha cái vé đó mình mua 5 ngàn mình bay từ thụy sĩ à, qua bên úc Ờ, first class hay là business gì đó quý thiệt á nhưng mình đi xong là về làm ơn mình liền bỏ chứ còn mình thấy cái vé năm ngàn quý quá về cái ừ, đi bọc plastic rồi mình bỏ xếp bóc rồi gửi nhà băng thì cái đó tôi xin chia buồn cùng tan quý đó là trong nhà đã có tên ba trận rồi nha thì toàn bộ giáo pháp mình học được chỉ là tấm vé business first class thôi à, chứ không có là cái gì hết phận dạy mọi thứ mà mình hành được học được chỉ là cái bè qua sông qua sông rồi thì các bố phải nhẹ nhàng lịch sự ờ, để cái bè nó lại và đi tay sông chứ còn mà nhiều bố sáng quên uống thuốc qua xong rồi giá cái bè đi luôn đó người ta gọi là quên uống thuốc đó thuật ngữ y học gọi là quên uống thuốc okay. cho nên là là đó, đó là chuyện phải nhớ chuyện thứ hai hãy nhớ cái này những gì mà sau này các vị thấy được biết được hiểu được ngộ được trong lúc chứng đạo nó hoàn toàn nó không có giống với cái hôm nay các vị học không giống mà nhiều người không biết cái này cứ tưởng là học ba mớ kể cả mà giỏi bằng trời có 50 ngàn đệ tử dưới quỳ dưới chân nữa mà nếu chưa làm thánh thì cái biết của mình luôn luôn trong tình trạng cần phải rebuild và renew nhớ chưa là thánh thì tất cả nhận thức và hành trì của mình luôn luôn trong cái tình trạng phải review và renew hết bởi vì nó nó trong tình trạng xác lại này à, ờ, phải xác lại chỉ có thánh nhân đó là cái biết giống nhau thôi chứ còn phàm phu thì người về người khác người về người khác nhớ cái này rất là quan trọng tuy nhiên mình vẫn phải học học để mình biết đường mà đi nhớ nha tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần cái công thức nấu canh là mình phải học nhưng mà cái miếng canh mà mình bỏ vô trong miệng nó hoàn toàn không giống người công thức mà mình viết bằng bút trên cái tờ giấy hồi nãy không có thể nào lấy cái công thức nó vô dò bỏ miệng nuốt ực là sai nhớ nha cái công thức nó được dùng để nấu canh mình ăn là ăn cái canh đó mình nuốt là nuốt cái canh đó à, mình tiêu thụ là tiêu thụ cái, cái canh đó vậy còn cái cái miếng giấy mà ghi công thức là đồng có phải nhớ nha ừ. mà nhiều người hôm nay mới học được có cái công vài cái công thức nấu ăn là tưởng mình là là trời rồi nha sai sai và tôi nói không biết là bao nhiêu lần cái con đường mà trên bản đồ nó không giống cái con đường ở ngoài đời con đường ngoài đời nó có núi sông rồi kinh rạch phố xá nhà cửa dập diều tài tử giai nhân ngựa xe như nước áo quần như đen nhưng mà cái con đường mà ở trong bản đồ nó chỉ là một cái vệt mực ngoằn ngoèo mà thôi hai cái này nó khác nhau xa lắm cái vệt mực này nó, nó chỉ chỉnh gan tay đấy mà ở ngoài đời nó có thể tới cả mấy trăm cây số à, mấy trăm cây số nha nhưng mà nói như vậy đó là mình phủ nhận cái giá trị của bản đồ là sai vì không có bản đồ anh đi kiểu gì anh không có đi anh, anh, anh đừng có nói tụi anh đi bằng cái GPS nha tôi đang nói cái bản đồ đó, thì không có bản đồ bằng giấy này anh đi bằng cái gì anh phải có bản đồ anh phải có nha anh phải có nhưng mà anh anh có nhưng anh luôn luôn anh anh tỉnh anh nhớ thế này nó cho mình cái phương hướng nó cho mình cái tọa độ nó định vị Ờ, kinh tuyến chỉ tuyến cho mình đi chỉ vậy thôi chứ cái con đường thực ở ngoài đời nó không có phải là y chang như cái vịt mực ngoằn ngoèo này đấy. thì kinh điển là những cái vịt mực ngoằn ngoèo trên tấm bản đồ đó đấy mình cầm cái bản đồ đó để mình nương cho nó mình đi và cái quãng đường mà mình đi đó, nó không giống như là cái vịt mực trong cái tấm bản đồ đấy và nên nhớ giải thoát nhiều, nhiều người họ tính giải thoát và giải thoát ở cứu cánh sai không phải sai lắm nhưng nó chỉ nó không, nó không được đầy đủ giải thoát ngay trên từng cái bước chân trên đường đó anh có đi kiểu giải thoát thì anh mới tới được cứu cánh giải thoát cái, lý tưởng giải, cái cứu cánh giải thoát nó không giống như là cái, cái destination ngoài đời destination ngoài đời đó cái chỗ đó nó miễn là anh đi đúng hướng thì anh đi bằng tâm trạng nào cũng được nhớ nha anh đi anh hờn giận anh đi anh sợ hãi anh đi anh tức tối anh đi anh vui vẻ anh đi anh yêu đời anh đi anh bi quan anh đi miễn là anh đi đúng đường thì anh tới cái destination đó nhưng mà trong con đường tu hành thì khác anh phải đi từng đi bằng từng bước chân giải thoát thì anh mới đi đúng đường anh đi bằng cái bước chân mà mà mà mà, mà nắm níu ghi chặt là cái chân anh nó quay ngược trở lại liền cái gót anh nó quay trở liền tôi hứa đó. lạ vậy đó đạo phật nghe dễ mà khó này tôi nhắc lại ở ngoài đời đó miễn là anh chọn đúng cái destination anh chọn đúng con đường là anh đi được anh đi bằng tâm trạng nào anh đi bằng phương tiện gì không là vấn đề nó chỉ là nhanh hay chậm thôi thoải mái hay là khó chịu thôi đấy nhưng mà cái con đường giải thoát thì nó lại khác anh phải đi đó bằng cái lý tưởng gì ví dụ như anh đang là cạo đầu đắp y anh đang tu tứ niệm xứ nhưng mà cái lý tưởng của anh là cái gì anh cầu quả nhân thiên anh đi mà anh anh, anh tu thiền anh gạo đầu ở đó đi đi mà anh cầu danh cầu lợi tu mà muốn được ờ, là vật chất muốn được ờ, đắc chứng muốn được phỉ lạc tu mà còn muốn người khác biết tu mà sợ người ta không có hay có loại tu lạ tu mà sợ người ta không biết đúng là cái thứ mà tu thiệt đó nó trốn chui trốn nhủi như là cái kẻ tử tù bị truy nã đúng là tu thiệt người ta không có muốn tiếp xúc người ta không muốn khoe mẽ nói ra nó mất khoe là, là bị nó mẻ cái gì đó khoe là tới nó bị mẻ, ngộ lắm tu một thứ thiệt đó là người ta chỉ muốn kiếm cái chỗ nào người ta trốn giống như trốn truy nã vậy còn cái thứ tu mà muốn cho người khác biết tu mà mà, mà, mà chuông trống um sùm tu mà về mà nó thông báo nhiều quá thì cái đó, cái đó chưa tới họ không thấy được cái vị ngọt trong cái tu mà họ chỉ thấy được cái ngọt ở trong cái um sùm bát nhã thôi cái đó là bát nháo là bát nhã nha cái đó là bát nháo còn tu bát nhã là không um sùm chỉ có tu bát nháo mới âm sụp thôi thì ở đây tôi nhắc lại là giáo lý là phải học nhưng làm ơn nhớ dùm cái mà mình sẽ liễu ngộ cái mình sẽ chứng đạo đó. cũng về danh sách cũng về năm quẩn cũng về tâm pháp cũng về sắc pháp nhưng mà lúc mà mình chứng ngộ đó, thì những cái vô thường khổ vô ngã lúc mình thấy nó không giống như lúc mình học trên trang kinh tuy nhiên thiếu trang kinh ấy ta không có thầy trước khi Phật tịch Phật dạy rồi ta đi rồi thì cái người thầy duy nhất của các ngươi chính là giáo pháp thì giáo pháp hôm nay thì nó có hai ngã một là từ mấy ông ông mấy người thuyết giảng hai là từ kinh điển mà mấy người thuyết giảng thời xưa thì còn tin là mấy người thuyết giảng ngày nay thì ghê quá cho nên mình chỉ còn lại có kinh điển mà vừa rồi tôi có nói là kinh điển thì nó tới một rừng là thì bây ok bây giờ mình chỉ theo căn bản à, năm 1952 tại Colombo thì có một cái hội gọi là International Buddhist Fellowship một cái đại hội liên hữu quốc tế liên hữu Phật giáo thế giới có cuộc họp để mà mà mà mà mà mà, mà, mà gọi là tìm cái sự gọi là tìm ra được một cái mối một cái nét chung của các cái hệ thống Phật giáo trên toàn cầu để mà kết nối làm thành ra một cái gọi là hội gọi là hội đồng liên tô ờ, hội đồng liên, ờ, hội thân hữu ờ, Phật giáo toàn cầu thì trong đó có mấy cha bên Tây Tạng rồi mấy cha bên Liên Hoa Tông Nhật Liên Tông của như Ừ, Nhật rồi mấy cha bên Đại Hàn Đài Loan Trung Quốc ờ, Việt Nam ờ, Mỹ Anh Lào Thái tùm lum thì các vị thống nhất với nhau dầu là là Nam Tông Bắc Tông hay là Mật Tông ờ, với bao nhiêu hệ phái thì cái chung vẫn là xem Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni là đạo sư vẫn xem cái cốt lõi giáo pháp là bốn đế là ba bảy bộ đề phật là cái giáo lý tam pháp ấn vô thường của vô ngã à, thì cái đó nó được xem là cái nền tảng chung còn cái râu ria thì mỗi anh em đặc biệt là về cái đường lối hành trì thì có thể có khác chứ nhưng có cũng nhắm tới cái giới nhưng mà mỗi hệ phái có kiểu giữ giới riêng Đấy. rồi ờ, cũng định nhưng mỗi phái có cái định riêng còn cái chuyện đúng sai thì ở đây không có bạn chỉ bàn cái chung lấy cái chung để tìm về với nhau thay vì dựng lên những bức tường ngăn cách thì mình lại xây lên những chiếc cầu cảm thông đấy thì ở đây mình thấy trong cái cuộc đại hội Phật giáo Liên hữu quốc tế năm đó, đó thì người ta đã, đã đưa ra những cái điểm chung dạ, thì dầu hôm nay người nghe cái room này nghe bài giảng này của tôi các vị có là khất sĩ nam tông bắc tông cao đài hòa hảo gì đi nữa nhưng mình phải tìm đến cái chung để mà mình có thể ờ, thống nhất với nhau Ờ, là tu là tu cái gì Đấy. mình không phải mất nhiều thời giờ ờ, không phải mất nhiều thời giờ để mà ờ, đấu đá với nhau bởi vì mình thấy thân sinh tử này nó là của nợ không biết là nó ngã xuống lúc nào mình không biết lúc nào mình sáng ngủ dậy dở tay lên miệng méo sẹo rồi chảy nước bọt rồi nói không ra lời ư ừ, ư ừ, a nó, nó ngán lắm bây giờ mình còn ngon lành thì mình còn triết lý còn cãi cọ còn ừ, đâu chối rồi mạnh lắm chứ còn mai mốt là nó chết thì khỏi nói rồi còn cái thứ mà nó chịu chết mà nó nằm liệt giường thì mình mới thấy cái tàu lao của mình hôm nay mình quá quẩn Việt Nam tiếng Nam Bộ như là quẩn rảnh Đấy, dư hơi hâm hâm hâm là khùng đó. vừa dư hơi mà vừa hâm cái mà quan trọng nhất là mình phải xác định cái, cái thân sinh tử này nó là của nợ Đấy. do sống thất niệm cho nên mình không thấy cái sự hiện hữu này nó là gánh nặng chứ người có chánh niệm người có lòng cầu giải thoát có chánh niệm sống chánh niệm nghĩa là làm gì biết đấy không thân tâm ra sao biết rõ thì người nó sẽ thấy rằng ngày nào mà còn lê cái cuộc cái, cái của nợ mấy chục ký này trong cái cuộc đời này nó là cái, nó còn là cái khổ phải thấy đó là khổ mới được này dầu ông hoàng bà chúa hay là, là, là kẻ vô gia cư hành khất thì đều có điểm giống nhau đó là lê cái thân này trong đời là mình mình phải gồng gánh theo đó tất cả những cái hệ lụy mà dính liền với nó do có cái thân này nó mới có nóng lạnh đối khác nhức mỏi đau đớn do có cái thân này nó mới có cái chuyện thị phi phải quấy rồi buồn vui binh nhục chứ nếu mà cái thân này nó chỉ là một làn khói thì tình hình khác đi nhiều lắm quý vị khác đi nhiều lắm Đấy. chính vì cái cục nợ mấy chục ký này nè mà mình lại tìm đủ cách Ờ, mình hồi xưa cái gốc đó là mình trốn khổ tìm vui mình chỉ là thấy cái gì khó chịu thì mình né mà cái nào dễ chịu thì mình đi kiếp nhưng mà dần dần dần dần thì để giải quyết cái nhu cầu trốn khổ tìm vui ấy chuyện gì mình cũng làm hết đấy ờ, chuyện gì mình cũng làm hết ừ, thì có kẻ thì có học thì ờ, trốn khổ tiền vui thì kiểu có học có tiền thì trốn khổ tiền vui thì kiểu có tiền còn dốt nghèo bệnh hoạn xấu xí thì mình lại trốn cổ tiền hôi theo cái điều kiện mà mình có đấy nhưng mà cái tụ chung lại của Phật pháp đó là vẫn là bốn sự thật căn bản noble truth một thấy rằng mọi hiện hữu là khổ ngay cái lúc mình niết bàn Đức Thế Tôn đã chốt lại toàn bộ giáo pháp trong một câu gọi là là là là là là, là quá giáp tham sapasangara apama đi nó samba di mọi hiện hữu đều là vô thường mọi quả vị thánh nhân hay là phàm phu Đấy. khổ lạc hỷ hỷ ưa hỷ lạc khổ ưu thiện ác buồn vui thích ghét tất thảy đều vô thường hãy tinh tấn chớ có dễ ngươi đó là câu nói cuối cùng quét tham samasanga tất cả mọi hiện hữu đều là đều là vô thường có rồi mất ừ. đó là cái rốt ráo còn mình bàn cho nhiều bao nhiêu cái chính trị văn hóa tôn giáo khoa học ờ, thì vì sống trong thế giới này chúng ta phải biết một tí để mà sống chứ không thì thành ờ, đá đất vô tri sao sống với ai nha phải biết chút nhưng mà cái cái phần lớn thời gian trong đời chúng ta phải nỗ lực như có thể nỗ lực là sao không có nói xuông được nỗ lực là sống trong tỉnh giác luôn luôn tỉnh giác biết rõ là thân này là của nợ và nó đang trong tình trạng nào nhớ hai câu đó thôi hiện hữu này là của nợ và nó đang trong tình trạng nào chỉ vậy toàn bộ Phật pháp chỉ gom gọn trong đó bất cứ một cái pháp môn nào mà, mà đi theo nó mà mình không có được hai cái nhận thức về hành hai cái cái cái khía cạnh nhận thức và hành trì mà nó không đúng với cái này thì cái đó giải được một là phải luôn luôn nhớ rằng thì sự hiện hữu nào trên đời này cũng là của nợ và thứ hai mình đang ở trong tình trạng như thế nào thiện ác buồn vui biết rõ không biết rõ biết rõ biết rõ mọi thứ là khổ và cái thứ hai biết rõ rằng mình đang à, có thái độ tâm lý như thế nào đối với cái khổ ấy thì đó chính là những cái nội dung tu học của người phật tử này còn nếu như mà mà mà mà mình à, coi như là à, theo đuổi một cái đường lối nào đó à, mà à, với cái ý hướng đi ngược lại tinh thần giải thoát còn cầu mong trong đợi một cái sự hiện hữu một hình thức có mặt nào đó là chưa khả vì sao vì mình chưa thấy rằng cái sự hiện hữu đó là khổ dầu là của à, gọi là thái thượng ngẫu là lão quân là ngọc hoàng thượng đế diêu trì dương mẫu hay là của cô hồn các đảng phiêu phong giả quỷ đi nữa thì cũng phải nhìn nhận là ngày đó chúng ta khi chúng ta chưa thấy được cái sự khổ ở trong mọi hình thức hiện hữu thì ngày đó sự tu hành chúng ta nó chưa phải là đúng với lời Phật bởi vì cái lời dạy rốt ráo của Đức Phật là ngày xác định mọi hiện hữu đều là khổ thì đó là cái nội dung giáo lý mà mình cần phải học nha tôi nhắc lại hệ phái nào đường lối nào thầy bà nào quan điểm như thế nào miễn là mình có lòng cầu giải thoát thì phải chấp nhận những điều đó những điều tôi vừa trình bày nãy giờ tôi không hề kêu gọi các vị phải thờ tôi như thầy không Ờ, yêu cầu các vị tin lời tôi như sắm phải những gì tôi nói hoàn toàn chỉ là những gợi ý những đề nghị những khơi gợi mà thôi ừ. thì bà con ờ, có người đã tự nghĩ ra rồi còn có bà con bà con quá bận rộn bữa nay trong bài giảng này tôi chỉ hé hé ra cho bà con thấy hình như đó chính là những điều mà bà con phải quan tâm nếu mà có một phút giây nào đó bà con thấy cái sự tẻ nhạt và vô vị của đời sống chẳng lẽ à, mình có mặt ở đời này rồi đi học rồi đi làm rồi lấy vợ lấy chồng đẻ ra một bầy con tậu một cái nhà rồi chờ dưỡng già hay trong cái nhà viện dưỡng lão hay sao người mà có duyên lành giải thoát họ phải đặt vấn đề đó hết thế hệ này tới thế hệ khác làm nên một cái vòng quay là nhạt nhẽo vô vị như vậy hay sao cứ là trai lớn lấy vợ gái lớn có chồng đẻ con mua nhà rồi đi làm để sống sống để đi làm đi làm để sống rồi sống để đi làm rồi lâu lâu á được một vài lần vui trong mấy cái lần đi vacation trong những bữa ăn với gia đình những cái party với bè bạn lâu lâu được một lần thưa quý vị quý vị phải bình tĩnh nha phải bình tĩnh phải chậm rãi phải khách quan và trung thực nha nhớ nha thưa sư cái hình của sư không còn dạ dạ bình tĩnh khách quan trung thực ừ, để mà mà, mà thấy ừ, để mà thấy là trong một tuần lễ như vậy có được bao nhiêu ngày vui và trong một ngày như vậy có bao nhiêu giờ vui nhớ nha à, bình tĩnh bình tĩnh phải bình tĩnh có một ngày có bao nhiêu giờ vui ừ, một giờ có bao nhiêu phút vui một ngày có bao nhiêu giờ vui một tuần có bao nhiêu ngày vui và một tháng bao nhiêu ngày vui một năm bao nhiêu ngày vui nghĩ cái đó mới là hết hồn còn đằng này tại sao mà chư Phật không ra đời lúc này thời Phật một khai thị nhỏ cái chuyện mà thấy một người già thấy một người bệnh ta bỏ nhà đi tu chỉ nó nhiều lắm còn ngày nay thì không ngày nay nói gì thì nói tôi nói hoài đó mình thấy người ta già bệnh mình ngán thiệt mình đi vô bệnh viện mình thăm ờ, người bệnh mình thấy ngán mà mình cứ nghĩ bụng bước ra cổng điện là về là tu khẩn cấp tu rốt ráo tu triệt để tu 25 trên 24 luôn nhưng mà nó ra khỏi bệnh viện nó quên nó lại ra khỏi bệnh viện nó quên còn đi đám ma nó là coi như nó thấy cái xác người ta là nó cứ lén lén nó nghĩ là còn lâu lắm đến mình Đấy. lâu lắm đến mình luôn luôn là như vậy và nó có một cái trường hợp thứ ba cũng ớn nữa đó là bất chấp mình nghĩ rằng trên đời này có biết bao nhiêu thiên hạ không mà trong đó có được bao nhiêu người biết Phật có bao nhiêu người biết tu rồi, rồi thế giới cũng vậy trái đất vẫn quay và thế giới vẫn vận hành bình thường có gì đâu Đấy. mình thì cũng chỉ là một trong 7 ờ, tỷ người đó thôi Đấy. mà số người tu rồi có được ai đâu rồi thế giới cũng vậy bây giờ có tu thêm một triệu người hai chục triệu người thế giới cũng vậy thôi tới cái cử mình nó dễ ngươi rồi đó thì nó đơn giản lắm mình thấy người ta sao mình vậy còn cái chết là, bây giờ nó chưa tới mình nghĩ thứ nhất mình còn lâu lắm thứ hai nữa là ai cũng chết cũng nhờ có đâu sợ Đấy. Ờ, tôi tôi ở bên ờ, cách đây 3 ờ, năm về trước tôi bên Mỹ không năm nào tôi ốm bệnh nhưng mà cách đây 3 năm tôi có gặp một cái cô tôi có quen một cái cô của người cơ đốc người cơ đốc giáo con chiên con chiên quan đạo lắm tôi có quen với cô ngẫu nhiên làm giấy tờ đã làm giấy tờ gặp cổ thì uh, cổ dễ thương quá mà cổ người sắc sảo lắm trí bén lắm thì ờ, tôi ờ, tôi tôi không có cái, cái chủ trương mà có như đi truyền đạo nhồi sọ mà bất chấp hoàn cảnh bất chấp đối tượng có ừ, trong một cái lúc nào đó mà thuận duyên thuận cảnh lắm đó thì tôi mới hé môi nếu mà người đó có duyên thì họ hỏi thêm còn không thì thôi Đấy, nhưng mà kẹt lắm thế là thấy được đặc biệt quá thương quá quý quá mà thấy còn cái điều kiện nó tốt quá rồi tôi có hé ra chút xíu nghĩ mà nếu thấy người ta làm lơ thì tôi, tôi cũng lơ luôn giống như tôi mới vừa ho vậy thôi ừ. thì bữa đó có cái chuyện gì tôi quên mà tôi có nhắc tôi, tôi có nói một cái ý cái này tôi tuổi trẻ cái gì cũng được nghĩ tới tuổi già ngán quá ừ, tôi tính mại hơi vậy đó dạ. tôi nghĩ tới tuổi già ngán quá rồi tới hồi chết tôi tôi tôi tôi, tôi nói rồi nghĩ mấy cụ mà tám chín chục rồi đêm hôm nằm mình vậy đó rồi nhớ tới cái chết với mấy cụ có sợ không không à, vì tôi biết có một vài cụ là không dám ngủ sợ ngủ đi lưu có rồi tôi biết có cụ là coi như là, là, là không dám mổ bác sĩ kêu mổ họ nó không để nghe nó mổ cái khả năng đi nó hơi, hơi cao đó à, cho nên họ nói thì, theo cái, cái, cái như niềm tin dân gian đó là người lớn tuổi nên kỵ dao kéo nó có cái mùi dao kéo vô nó dễ đi đó ai biết nó đúng sai đông râm là có mấy bác sĩ thì biết nhưng mà tôi tôi có nghe cái đó nó nghe cái ung thư nữa nó ung thư cứ trị cái gì trị nhưng mà kỵ dao kéo nó có cái mùi dao kéo vô nó dễ đi đó có cái cụ đó tôi biết là chín chục rồi đó mà bác sĩ kêu mổ cái gì đó mà cụ không mổ cụ nói không uống thuốc giảm đau rồi gì nào đi thì đi chứ còn cụ không dám mổ còn tan nát nhất là có cái cụ đó bên Florida đó, là không dám ngủ cụ chỉ ngủ khi cụ đuối cụ mệt thôi chứ còn cụ không có mà tới giờ vô giường mình chỉnh sửa chăn màn gối đệm rồi ngủ như ta làm còn để cụ ngủ sợ là đi luôn đó mà mỗi sáng cụ dậy đó cũng mừng lắm cụ nhìn quanh thấy nắng gió tiếng chim hót tiếng cho con cháu kia cụ mừng lắm thì cũng biết cụ mới vừa qua đường đêm thì tôi cũng kể cũng nói nhẹ nhẹ cho cho cổ nhân nghĩ đủ dài ghét quá rồi chưa kể cái chết nữa. thì cổ, cổ phán lại câu thế này có nói, có ở đâu sợ chứ bây giờ mình còn trẻ mình thấy sợ cho tới lúc mà nó mình già nó mệt mỏi lúc mình thấy mình đâu còn sợ chết nữa à, cổ nói là à, hoàn cảnh nào là tâm trạng đó mình không có cần lo trước tôi giật mình tôi giật mình tại sao tôi giật mình tôi giật mình là cổ nói hay quá cổ nói hay quá mà tôi sợ rằng nhiều người phật tử mà họ nghe được cái câu đó rất là mệt bởi vì cái câu đó đúng là nó có một cái tác dụng nhất thời mà nó trấn an mấy người mà coi như là yếu bóng vía ờ, những người mà sợ già sợ chết sợ bệnh họ nghe câu đó quái lắm nhưng mà tôi hết hồn ở chỗ đó là nếu mà những người đang tu hành tinh tấn mà nghe câu này giảm dạ, họ xịu là mệt lắm không? bà nói nghe cũng có lý bà nói là hoàn cảnh nào thì tâm tài trạng đó con có lo bây giờ mình còn đang trẻ mình sợ chết sợ mất mát sợ bỏ lại cái này cái kia cái tới hồi mà mình già mình yếu rồi mình đi đứng khó khăn rồi bệnh bạn đau nhức tê mỏi rồi đó nặng nề khó khăn rồi mũi giải lòng thần rồi con cháu nó khó chịu tự nhiên lúc đó mình cũng không có sợ chết nữa lúc đó đi nó là giải thoát ừ. hoàn cảnh nào tâm trạng đó nè thì trong kinh đó, Đức Phật nó có một cái từ đó, cái là paraloka phayadasavi có nghĩa là cái người mà hữu duyên đó người hữu duyên Ừ, có căn lành giải thoát đó thì họ mới có cái khả năng ưu tư về cái chuyện tương lai gọi là paraloka là đời sau kiếp khác paraloka payadasavi có nghĩa là có khả năng có cái, cái sự, cái sự ưu tư về cái, cái bước đường trước mặt còn cái người bình thường đó là nhất là bây giờ nó có cái loại mà triết học hiện sinh sống nay sống hôm nay biết ngày nay hôm nay có rượu hôm nay sai ừ, kim nhật hữu tử kia ờ, kim nhật túy bữa nay có rượu bữa nay sai rồi bây giờ nó còn có lộ ra những cái, cái trường phái mà coi như là Phật giáo nha có gắn giảng hiệu Phật giáo là sống trong hiện tại là không có ưu tư mà trong kia nó họ hiểu sai chứ hiện tại hiện tại đây có nghĩa là chánh niệm là mình đang ra sao biết rõ như vậy nhưng mà tôi có biết nhiều cái trường phái hôm nay rất là ăn khách đó là cách nói mà cho nó vừa lòng mấy người mà muốn hưởng thụ á ừ. nói là đạo Phật là không có nặng lòng như vậy thiền định chỉ là làm mất thời gian tư thế thiền định chỉ làm cho mình bị mất sức khỏe hết, phản khoa học mà giữ tâm hồn nhiên trong sáng ừ, ừ, giữ tâm hồn trong sáng sống trong pháp ừ, nó, nó làm sao thì cái sống chiều cho nó như vậy luôn luôn luôn tỉnh thức đối với người biết đạo thì họ nghe và họ còn hiểu chút đỉnh chỉ còn cái thứ mà nó chưa biết giáo lý mà nghe vậy thì một là nó buồn tịch hai nữa là nó đi theo đó là chết luôn tức là mình cứ hồn nhiên trong sáng mà bà cố tôi không biết hồn nhiên trong sáng là sao đấy thì cứ ờ, đang bài bạn rồi tiếp tục bài bạc nhậu nhẹt kết thúc rồi tiếp tục nhậu nhẹt kết thúc nhưng mà mình cứ cũng vui vẻ shopping mình cứ shopping cũng hồn nhiên trong sáng à, mình biết là mình đang đi shopping à, mình biết mình đang đi câu cá mình cứ hồn nhiên trong sáng đó là mình gọi là sống thuận với pháp mà à, mình cứ theo đó mình đi còn giáo lý học nhiều chỉ là sở tri trước sợ đi học cho nhiều rồi nó làm rối cái đầu nặng lắm mà đôi khi mình đang cần cho nó nhẹ mà Đấy, nhẹ thì nghe thì nó suông thiệt đó nhưng mà tôi nói thật phật tử mà không biết giáo lý hồi còn trẻ tuổi á, thì ok nhưng mà cái thứ mà tới hồi nó đổ bệnh ra nó nằm đó, cái đầu nó rỗng không rác không ở trong thì lúc đó tu tu cái gì lúc đó là nghe nói ai mà lại gần như chánh niệm đó là lúc mình mơ hồ tới mình không biết thân mình nó được cấu tạo ra sao thân tâm mình nó cấu tạo ra nó vận hành ra sao tôi nói rõ luôn trong room này có nhiều người nói rằng tôi là bác sĩ tôi là dược sĩ không tôi biết rõ cái cấu tạo sinh học của con người cái biological structure nó ra sao tôi biết rồi bây giờ tôi phải học kinh phật thì tôi thấy đâu có cần ba cái vụ mà tâm tâm sở tôi đã biết rõ cái biological tôi, tôi biết rồi đâu có cần học chi các vị nhớ cái này Đức Phật phân tích thân tâm và thế giới này theo cái hướng mà dành cho hành giả ừ. dành cho hướng như theo cái hướng dành cho hành giả tức là cứ theo cái cách đó thì mình mới thấy rõ mình thấy rõ được cái thân mình tâm mình còn cái cách phân tích khoa học ờ, thứ nhất khoa học là chỉ phân tích cái gì thuộc về vật chất thôi các vị nên nhớ rằng nội cái não bộ cái hũ trao này của mình khoa học họ biết không hết nó 100 tỷ nơ rong nên nó mà họ chưa biết chẳng như cái hippocampus trên đây nè một cái bộ phận này cái khâu nào khâu nào là nó gì chịu trách nhiệm về tình cảm cảm xúc trí nhớ yêu đương hờn giận sợ hãi những cái chỗ nào là chỗ uh, chịu trách nhiệm về khẩu về vị giác ăn uống tùm lum hết nó từ nói nghe là nó đã thì thật là biết hết bằng chứng là họ cũng bó tay trong trường hợp mà coma sâu có những người chứ coma có chừng vài phút rồi nó chết ngắt nó chết não rồi nó coma trong vòng 5 phút là chết não có người nuôi quất cho mấy năm trời mà nó bình phục nó không chịu chết là sao ừ. có rất là nhiều chuyện mà tại sao con mình không thể phủ nhận cái vấn đề mà mà, mà tâm linh trừu tượng cũng cha đó mẹ đó mà tại sao đẻ ra một cái thằng tàu nó khôn bằng trời nó ngu như vít tại sao quái quái cũng cái chuyên đó chứ của chuyên đó Đấy, cũng cái mã cái di truyền y chang đó, đó. Dạ rồi người ta còn lấy cái cái cái cái não bộ của Einstein người ta nghiên cứu thì ta thấy trong đó nó những cái nếp gấp nó hơi có khác hơn người một chút chi mà nó giọng quá giỏi nên người ta ráng người ta bươi ra chứ thật ra những cái gì mà máy ảnh mà nó chụp được mắt thường mà thấy được thì nó rất là thô thiển so với cái tinh vi cực kỳ của não bộ mà não bộ nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cái gọi là nền tảng của tâm thức nó một phần rất nhỏ thôi nhớ cái đó, đó rất là quan trọng ừ. cho nên khoa học hoàn toàn bó tay trước cái gọi là tâm pháp tức là cái đời sống tâm linh tinh thần của chúng sinh tôi nhắc lại một lần nữa tôi là người học và người dạy tôi viết sách về thì đạt nhưng mà tôi vẫn phải nói tôi không có cuồng như nhiều người tưởng đối với tôi những gì mà được trình bày về tâm về sắc đó là những cái gợi ý thôi chúng ta phải học rồi sống chánh niệm còn cái chuyện thấy gì đằng sau của đó là mày móc tính nhưng mà trước mắt mình phải học nhưng mà kêu tôi tin cuồng những gì tôi học cho đó là chân lý tuyệt đối thì không bởi vì chính đức phật khi ngài nói đến thọ khi ngài nói đến, đến xúc khi ngài nói đến ái về tưởng về tư ngài có nhiều cách nói lắm nhưng ngài phải có cách nói nhớ nha ừ. nhưng mà mình phải học hết phải học hết để rồi yên tâm mà tu tập không thể nào dốt mà tu tập được tuy nhiên đừng có cực đoan cho rằng không cần học gì hết bởi vì nghe nói học cho đã mà mốt cái mình đắt nó không giống cái mình học mình không cần học sai cái nồi canh chua nó không phải là cái tờ giấy viết công thức nhưng mà mình không thể phủ nhận cái tờ giấy viết công thức vì không có cái tờ giấy đó mình không nấu được nồi canh chua mặc dù nấu xong là mình ăn là ăn cái nồi canh mình ăn cái, cái tô canh chứ mình không ăn cái tờ giấy đó nhớ nha rồi ở đây cũng vậy cái cực đoan thứ nhất cấm đầu làm một sách mà quên hành trì đó là một cực đoan cho rằng tu không cần học gì hết cứ bắt ta vô hít thở mỉm cười là đủ rồi giữ tâm trong sáng để an lạc hiển tiền đó. cũng là cực đoan đấy cho rằng là cứu cánh giải thoát là tất cả ngoài ra là chuyện rác cũng lại là cực đoan mà chìm sâu ở trong cái thế giới thường nhật cũng là cực đoan yeah, dạ, mà mình phải sống có này có kia thí dụ như mình là mình cứ nói là tu hành là giải thoát là cú cánh cao nhất nhưng mà trong đời sống mình vẫn phải là một người chồng một người cha một người vợ một người thầy một người trò dễ thương vẫn là một người một thành viên xã hội dễ thương có trách nhiệm yeah dạ, chứ mình phải nói mình tu cái là mình chỉ biết có tam bảo chỉ có giải thoát niết bàn mình biết rằng là sai nhưng mà mình cả đời cứ cấm đầu ở trong cái thế giới xã, đời sống xã hội càng sai Vui đầu làm có một sách là sai không chịu học gì hết mình mà cứ là làm con chim cú với gốc cây là sai đấy phải có này phải có kia đấy à, thì ờ, nội dung giáo lý ok thì gom chung lại vậy tức là học để biết rõ mình là ai ở đâu mình tới mình sẽ về đâu và hiện giờ mình nên làm gì này nhớ nhà học giáo lý nó để làm bốn chuyện đó mình là ai là cái gì trong cuộc đời này ở đâu mình tới mình sẽ về đâu và ngay bây giờ mình phải làm gì đó chính là cái nội dung mà chúng ta sẽ bắt gặp trong cái của ngài thì đàm căn bản outline Alfredam mà tôi vừa giới thiệu đó năm tác giả và giáo sư Ray Davis của anh cũng có nói thế này Atidam nói cho ta biết những gì trong ta ngoài ta và chung quanh ta và một uh, doanh nhân người mỹ cũng có một câu tôi rất là thích những vấn đề trước mặt ta sau lưng ta trên ta dưới ta chung quanh ta đều rất nhỏ so với vấn đề bên trong ta Đấy. ok đó là nội dung của bài giảng bữa nay thấy ông kia cái mặt cũng buồn ngủ quá tôi biết tôi giảng mà tôi thấy cái mặt tôi thấy thở thở đó bơ bơ rồi ok chúc các vị một ngày vui vẻ cảm ơn sư ngày yeah. Dạ. sau yeah dạ xa rứ xa rứ dạ, vâng, cảm ơn sư dạ, dạ. tri sư dạ con chào sư dạ. rồi, rồi à, um, nhân sinh báo gì không dạ, dạ à, à, chắc không thông báo gì mà cũng cảm ơn à, tất cả quý à, quý vị đã theo dõi những à, bài học à, của sư giảng và cũng kính mời quý vị cứ tiếp tục theo dõi à, những bài của sư giảng trong chương trình tiếp tại vì mỗi một lần sư giảng đó là mỗi một bài học à, mới và cũng là một cái tiến trình à, càng ngày càng đi lên à, cho quý vị à, xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tới à, chúc quý vị một buổi tối à, à, tôi sẽ đưa mấy cái à, mấy cái à, link để mà vô mấy cuốn sách mà sư nói đó ở trong toại khanh.com slash zoom nha ok yeah. Dạ dạ rồi cảm dạ, ơn rồi chào dạ, xin chào. chào anh Kiên chào nhân dạ. chào mọi người